Rất là vui lại được ờ, quay lại chương trình Dean Size số 03 với các nhà đầu tư ờ, với đề tài ờ, lần này tâm điểm của tuần này là câu chuyện về thách thức và cơ hội trong khủng hoảng. Thì tôi xin giới thiệu thành các thành phần của chuyên gia của VNREX và công ty quản lý quỹ IBAN ngày hôm nay tham gia cùng chúng ta. Đầu tiên là anh Cao Minh Hoàng là giám đốc đầu tư của công ty quản lý quỹ IBAN. Thứ hai là anh Bùi Xuân Tùng, web của VNREX thứ ba là anh à, Đinh Quang Hinh là Senior Research Analyst của VNREX cuối cùng là anh Phạm Anh Khoa Investment Advisor VNREX và tôi là moderator của chương trình thì à, hôm nay với cái đề tài về à, thách thức và cơ hội trong khủng hoảng chúng tôi sẽ trả lời cho ba câu hỏi như mọi khi à, structure là câu 1 là chúng tôi sẽ cập nhật lại tình hình những điểm nhấn chính trong tuần qua sau đó chúng ta sẽ đi vào cái nội dung trọng tâm của ngày hôm nay là câu hỏi số 2 là ta khảo sát các cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong lịch sử à, so sánh với kỳ lần này có những cái đặc điểm như nào và từ đó các chuyên gia sẽ trao đổi về cơ hội và thách thức à, của đặt ra trong cái thời kỳ khủng hoảng lần này ra sao và cuối cùng chúng tôi cũng rất là muốn à, các chuyên gia chia sẻ về cái phương án và chuẩn bị cho tài chính cá nhân với các nhà đầu tư à, mà chuẩn bị cho cuộc khủng hoảng này như thế nào và trước khi đi vào nội dung thảo luận của panel thì tôi à, xin mời anh Bùi Sơn Tùng là web là sẽ có một phần cập à, nhật à, cho nhà đầu tư. Xin mời anh Tùng. Xin à, kính chào quý nhà đầu tư. Tùng xin cập nhật một chút về tình hình Covid-19 và nhìn lại một số cuộc khủng hoảng trong lịch sử. Thì hôm nay là ngày 10 ngày 30 tháng 3 thì xem là chúng ta đang ở đâu. Đến tính đến 11 giờ trưa nay thì thế giới đã có, toàn cầu trên toàn cầu đã có 722.000 người nhiễm Covid-19. Ở Mỹ thì là lớn nhất là 142.000 người nhiễm và Việt Nam mình thì hôm nay là nó tăng lên là khoảng 194 người thì trong đấy đáng lo ngại nhất là chúng ta được biết là ổ dịch bệnh viện Bạch Mai là có trường hợp là lây nhiễm cộng đồng và Hà Nội là rất là lo lắng về trường hợp này thì chúng ta biết là cái dịch bệnh này nó đến thì nó giống như là một cơn lũ ấy và chúng ta dựng một cái cái bức tường lên để ngăn thì chúng ta phải quan sát rất là kỹ là trên đấy nó có những cái chỗ nó bị rò thì ổ dịch bệnh hoa đây nó giống như một chỗ rò ấy, mà nếu chúng ta không xử lý nó bịt nó kín nó thì nó sẽ cái hàng rào của chúng ta bị vỡ thì lúc đấy là rất là nguy hiểm chúng ta nhìn lại một chút về các cái biện pháp đối phó đối với Covid-19 nói chung thì chúng ta nhìn thấy là chúng ta sẽ có bốn ở hàng dưới cùng chúng ta có bốn giai đoạn là containment, mitigation, suppression và prevention. Ờ, ở bên tay trái thì chúng ta có một số các biện pháp đối phó là uh, ờ, disease control tức là kiểm soát dịch bệnh thông qua là test rất là nhiều và ờ, thứ hai là can thiệp không dùng y tế thứ ba là supporting society tức là support hỗ trợ cộng đồng và cuối cùng là can thiệp y tế thì tất cả mọi mọi bước đi của của các nước trên thế giới bây giờ đều hướng tới một mục, mục đích là có thêm thời gian để có chờ thêm vaccine là khi có vaccine hoặc là có thuốc điều trị hữu hiệu thì là chúng ta có prevention hiệu quả trong thời gian đấy thì ờ, sẽ kết hợp cả ba biện pháp là containment mitigation và suppression nếu mà số ca nhiễm mà nó tăng lên rất là mạnh ví dụ như ở mỹ chẳng hạn thì người ta sẽ tiến hành cái biện pháp là suppression tức là phong tỏa ấy, dùng một cái búa phải dùng cái búa tạ để đập cái con số này nó không tăng nữa xuống ở việt nam mình thì chúng ta hiện nay đang ở giai đoạn là giữa mitigation và suppression tức là bán phong tỏa à, hoặc là cách ly một phần à, trường hợp ví dụ như là quá 2, 10 giờ tối chẳng hạn thì chúng ta không được ra khỏi nhà ví dụ như vậy chúng quay quay trở lại cái này một chút thì chúng ta nhìn là cái hình này chúng ta thấy là rút ra một điều đấy là cái cái biện pháp đối phó với covid thì nó là một cuộc đua marathon chứ không phải là một cái chặng đường ngắn hạn cho nên trong cuộc đua marathon này chúng ta thấy là đầu tháng 1 thì thế giới nhìn vào Trung Quốc đến tháng 2 thì thế giới nhìn vào Hàn Quốc và sau đấy là châu Âu và Mỹ tức là có rất là nhiều bất ngờ cho nên là trong tháng tư này cũng có thể có bất ngờ thì ví dụ như là Tùng rất là e ngại về trường hợp của Nhật Bản chúng ta nhìn thấy là cái mật độ giao thông của Nhật Bản ở thành phố Tokyo ấy so với cả Singapore thì rõ ràng là ở Tokyo mọi thứ mọi người vẫn sinh hoạt tương đối là bình thường tức là cái cái biện pháp can thiệp không dùng y tế của họ vẫn tương đối bình thường tức là vẫn chưa có nhiều trong khi là cái biện pháp mà kiểm soát dịch bệnh thông qua số lần test so với cả Singapore chúng thấy là Nhật Bản mới test có 199 lần trên một triệu chân thôi trong Singapore họ test gần 7.000 người thì tháng tư này có thể là bất ngờ xảy ra Nhật Bản hoặc là một số nước khác nữa về kinh tế thì chúng ta biết uh, là ví dụ như ở Đức đây là niềm tin người tiêu dùng giảm rất là mạnh đúng không? có hai chỉ số là niềm tin người tiêu dùng và niềm tin của nhà đầu tư thì đều phải chú ý theo dõi rất là nhiều và Đức là đầu tàu kinh tế của châu Âu thứ hai là về chỉ số thất nghiệp thì ở Mỹ một con số một cái đồ họa rất là khủng khiếp đúng không ạ đây mới là tuần kết thúc ngày 21 tháng 3 thì là cái khai báo thất nghiệp ở Mỹ tăng là 3,3 triệu người chúng ta nhìn cái đồ họa rất là khủng khiếp và đây là ngày tuần trước nhé còn số liệu của tuần này thì thì cuối tuần số liệu của tuần ngày 28 tháng 3 thì tuần sau tuần cuối tuần này chúng ta mới có và dự kiến là con số này có thể tăng lên 8 triệu người từ đó thì chúng ta nhìn lại một số cuộc hoảng trước ở trong lịch sử xem xem là liệu uh, cuộc hoảng lần này sẽ như thế nào thì đây là cái đồ thị biểu hiện cái tổng kết những số lần suy giảm 30% trong lịch sử thì cái cuộc khủng hoảng lần này là cái lần suy, cái thời gian suy giảm ngắn nhất là 22 ngày và nếu mà chúng ta nhìn tốt các cái lần suy giảm thì chúng ta thấy là 1934 này 1931 này 1929 này tức là sao tức là nó đều so sánh với cả cái cuộc khủng hoảng năm ờ, giai đoạn suy thoái năm 1929 đến năm 1934 thì ờ, rất là đáng lo ngại chúng ta cùng nhìn lại xem là ờ, có một cái cái cái cái gọi là survey ở trên Twitter là cái lần lần lần suy thoái này thì nó tương đồng với cả giai đoạn nào thì trong hơn 4.000 lượt vote thì có tới 63% là cho rằng là chúng ta khá là tương đồng với cả Lan giai đoạn năm 1930 là một cái chỉ báo mà chúng ta cũng khá là đáng tham khảo thì đây là Tùng có cái đồ họa đồ thị về các cái cuộc suy giảm ở các cuộc khủng hoảng lớn ở thị trên thị trường Mỹ chúng ta thấy là những cái lần suy giảm mà nền kinh tế không bị ảnh hưởng nhiều thì cái suy giảm nó từ khoảng thị trường chứng khoán suy giảm khoảng 30% thôi nhưng mà nếu mà nền kinh tế bị khủng hoảng nặng thì cái sự suy giảm có thể lên đến 50% trong đấy cái là suy giảm những năm 1930 là nặng nhất trong thị trường chứng khoán giảm tới 86% nguyên nhân là trong đấy thì có nhiều nguyên nhân nhưng một trong những nguyên nhân cơ bản nhất dẫn tới khủng hoảng nó bị lặng như thế là cái credit market là cái hệ thống ờ, cái cái thị trường cho vay ở bên Mỹ ấy, bị ngưng trệ rất là nhiều ngân hàng trong thời kỳ đấy là bị một phần theo tùng nhớ là 25% ngân hàng là bị phá sản và có thời điểm là toàn bộ ngân hàng trên toàn quốc là bị đóng cửa thì đây là điều mà người ờ, người Mỹ những người làm chính sách ở Mỹ rất là sợ chính vì vậy Fed ra cái là thả lãi suất được không và thực hiện rất là nhiều gói QE đúng không ạ mua rất nhiều là tài sản để mục đích duy nhất là để cho cái thị trường vốn nó hoạt động một cách liên tục nó không bị gián đoạn trong vòng chưa tới một tháng mà chúng ta thấy là cái bảng cân đối kế toán của Fed là tăng lên, lên một, hơn 1.000 tỷ từ à, khoảng độ 4 à, nghìn lên trên hơn 5 nghìn tỷ và đặc biệt là Fed kết hợp với cả Treasury thì bình thường à, Tùng giải thích cái hình này một chút là bình thường là Fed là một ngân hàng là đóng vai trò là người cho vay cuối cùng người cho vay cuối cùng thì họ cho vay với điều kiện là các cái tổ chức khác phải có tài sản đảm bảo thì thông thường Fed không được uh, mua các, các loại tài sản mà rủi ro ví dụ như trái phiếu doanh nghiệp hoặc trái phiếu của các bang ở địa phương thì để mua được trái phiếu của các cái tài sản rủi ro đó thì ờ, uh, cục dự trữ liên bang Mỹ ờ, Treasury Bộ Tài chính Mỹ sẽ bơm tiền vào một cái uh, tổ chức gọi là Special Purpose Vehicle và Fed sẽ dùng cái số tiền ở trong cái uh, cái cái tổ chức đấy nhờ một công ty là BlackRock BlackRock là công ty mà quản lý tài sản lớn nhất thế giới thực hiện các cái lệnh mua các cái tài sản trên thị trường vốn nhằm mục tiêu là đảm bảo cho thị trường vốn hoạt động một cách hiệu quả thì chúng ta cùng hy vọng là cái à, giải pháp vô tiền hóa hậu này của Fed và của và Treasury Mỹ Bộ Tài chính Mỹ sẽ có hiệu quả khi mà chính phủ Mỹ bơm tiền rất là mạnh như vậy thì à, người ta đặt câu hỏi là có liệu có dẫn tới lạm phát hay không thì chúng ta biết là ở Đức ấy thì những năm 1920 xảy ra một cuộc khủng hoảng lạm phát rất là kinh đây đồng tiền mất giá rất khủng khiếp mọi người nhìn thấy ở trên đồ thị đúng không ạ Tùng thì thấy nó sẽ khác một chút vì à, cái đặc điểm của nước Đức hồi đấy là sau khi mà thua trận trong thế chiến thứ nhất ấy, thì à, Đức bị à, ngoài việc nền kinh tế bị, bị phá hủy rất là nhiều thì còn có một cái trường hợp là họ bị nợ nước ngoài nợ chiến tranh á và nợ chiến tranh thì là bằng đồng tiền của của nước khác nên là nước Đức in tiền ra để trả nợ thì dẫn tới là tình lạm phát rất là cao thì đặc điểm của nước Mỹ hiện tại không phải là như vậy Ờ, liệu cuộc khủng hoảng ờ, này thì có giống cuộc khủng hoảng ờ, ở Nhật Bản những năm 1990 không chúng thấy là Nhật Bản cũng có một giai đoạn khủng hoảng rất là kinh đấy là đỉnh đỉnh của thị của thị trường chứng khoán là năm 1989 và sau 30 năm thời gian thì vẫn chưa phục hồi được cái cuộc khủng hoảng này thay vì là lạm phát thì cái cái cái bản nó diễn ra ngược lại đấy là giảm phát deflationary để giảm đòn bẩy tài chính thì à, Tùng đang nghiêng về cái hướng là rất có thể cuộc khủng lần này nó sẽ gần gần tương đương tương đương với cả cuộc khủng này à, trong cuộc khủng đấy thì à, chúng ta để ý một chút cái cái hình này là vào những năm 2013 à, khi mà thủ tướng Nhật Shinzo Abe lên nắm quyền á thì ông đấy cũng thực hiện chính sách là khi vô cực là mua rất nhiều các loại tài sản và ngân hàng trung ương Nhật là cũng mua cả cổ phiếu nữa và nếu mà chúng ta nhìn lại cái hình này thì là từ năm 13 đến năm 2020 là thị trường chứng khoán Nhật Bản đã tăng hơn hai lần thì chứng tỏ là cái chính sách của Nhật Bản lúc đó là cũng có những tác dụng nhất định tuy nhiên là với cái khủng hoảng lần này thì không biết là Nhật Bản sẽ xử lý như thế nào tại vì cái bảng cân đối kế toán của ngân hàng trung ương Nhật đã chiếm hơn 100% GDP của Nhật Bản rồi ở Việt Nam thì chúng ta thấy là có cuộc khủng hoảng kéo dài từ năm 2008 đến năm 2012 đúng không ạ cuộc khủng hoảng mà thị trường chứng khoán nó giảm khoảng tầm 80% thì từ đầu năm đến giờ thì VN Index đã giảm tầm trên 40% khoảng 43%. Đây là một cái phát biểu rất là hay của Phó Thủ tướng Singapore mà mình thấy là cần phải đáng tham khảo đấy là cuộc khủng hoảng này nó diễn ra trên ba mặt trận là sức khỏe cộng đồng, thứ hai trên thị trường tài chính và thứ ba là nền kinh tế và cả ba cái mặt trận này nó đều tương tác với nhau cho nên là rất khó để dự đoán tương lai như thế nào thì đây là một cái tổng thấy đánh giá một cái đánh giá rất là đáng tham suy nghĩ vì là Singapore là một cái nước mà họ là một cái hub ở trên cái thị trường tài chính ấy, cho nên là các số liệu của họ là tốt hơn tức là họ là cái chỉ báo trước so với cả các nước khác thứ hai là bản thân chính phủ Singapore là những người mà họ là những người làm chính sách rất là tốt thì ngay cả họ như vậy mà họ đánh giá như này thì chúng ta thấy được cuộc khủng này nó sẽ rất là phức tạp vậy hành động của chúng ta là gì thì Tùng kể một câu chuyện à, về một cái à, anh chàng luật sư là Benjamin Roth là cái trong một nhật ký khủng hoảng Việt Nam 1931 là hai năm sau diễn ra đại suy thoái năm 1929 à, thì anh có đặt câu hỏi địa chỉ tin cậy để đầu tư là gì bất động sản cổ phiếu hay trái phiếu thì anh thấy là bất động sản thương mại là rất là khó bán mất công bảo trì và vận hành đây là năm 1931 nhé anh viết đúng vào thời điểm đấy năm là năm đúng vào thời điểm đang khủng hoảng luôn và anh nhận ra là, là thì môi trường kinh doanh thay đổi và sự tăng trưởng của đất nước cho nên là việc đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu là một kỹ năng thiết yếu ở đây là năm 1931 là gần 100 năm trước đây nhé và anh nhấn mạnh là cổ phiếu và trái phiếu không phải là để chơi mà là để giữ gìn nguồn vốn và có mức lợi nhuận phù hợp vậy thì cũng trong cũng trong chia sẻ của anh ấy thì anh ấy ờ, hướng dẫn đến nguyên tắc đầu tư cổ phiếu và trái phiếu cái này 100 năm nhá. đấy là luôn luôn mua cổ phiếu và trái phiếu khi chúng có giá rẻ nguyên tắc đầu tiên cái thứ hai là luôn luôn có sẵn đầy tiền để làm cái việc số 1 này vì sao có sẵn tiền là vì phải có tỷ lệ tiết kiệm nó hơn 10 phần trăm đúng không ạ và sau khi mua thì luôn luôn nắm giữ chú trọng một cái tăng trưởng dòng tiền của doanh nghiệp chứ không chú trọng vào biến động giá cổ phiếu không ai dự đoán được biến động giá cổ phiếu cả đây là quan niệm của anh đấy nhá đây là anh rút ra kinh nghiệm từ là một người trên là George Baker là một New York banker thì giá cổ phiếu đã rẻ hay chưa thì chúng ta <laughs> chúng ta có thể à, thảo luận sâu hơn về, về câu hỏi này tuy nhiên tùng có một cái đồ thị để mọi các nhà đầu tư tham khảo đây là định giá PB của VN Index suốt từ giai đoạn năm 2008 đến năm 2020 thì thông thường PB của thị trường trung bình đâu đấy khoảng tầm 2 lần và khi mà PB vượt lên trên khoảng 2,8 lần thì lúc đấy thị trường được đang được định giá tương đối là cao còn nếu mà PB của thị trường định giá khoảng quanh tầm 1,2 thì thị trường chứng khoán lúc đấy cả thị trường nói chung đang được định giá tương đối là rẻ hiện nay BB của thị trường đâu đấy khoảng tầm 1.5 thì Tùng nghĩ là cũng ở mức hấp dẫn mặc dù là như Tùng đã nhấn mạnh trong các <laughs> trong các buổi trước đấy là chưa rẻ đến mức lực cười đúng không ạ nhưng cũng là mức tương đối là hấp dẫn để cho những nhà đầu tư mà chưa có tài sản là cổ phiếu chúng ta bắt đầu ờ, kênh tích lũy kênh đầu tư tích sản xin hết à, xin cảm ơn uh, Tùng có một cái phần uh, à, qua tuy ngắn gọn nhưng mà cũng khá là đầy đủ bức tranh hiện tại và thời gian tới bây giờ ờ, trước khi đi vào phần thảo luận của quý nhà đầu tư thì tôi ờ, hiện tại là tôi đã nhận được khá nhiều câu hỏi của quý nhà đầu tư quan tâm rồi nhưng mà quý nhà đầu tư cứ bình tĩnh đúng không ạ à, panel sẽ trao đổi trong vòng độ khoảng 45 phút sau đó sẽ dành 15 phút cuối để mà trao đổi với các nhà đầu tư thì à, ở đây tiếp lời của phần à, anh à, Tùng thì tôi chỉ bổ sung thêm một vài cái data số liệu liên quan Covid thôi vì nó dù sao nó vẫn là một câu chuyện mà hàng tuần có lẽ là chúng ta nên update lại đúng không tôi nhớ là cái cách đây hai tuần khi mà chúng ta bắt đầu cái chương trình đi inside này số 01 thì lúc đó là con số mới có 168 000 người nhiễm thôi trong vòng 2 tuần bây giờ đã lên đến 722 000 mức độ tăng rất là nhanh đúng không có hai cái chỉ báo mà những lần trước tôi đã có nhấn mạnh là chúng ta cần theo dõi đó là active case tức là số các cái um, người vẫn còn bị mắc bệnh chưa khỏi thì cái đồ thị này cho thấy là uh, cái số lượng này vẫn tiếp tục tăng cái chỉ báo thứ hai là cái số uh, new case tức là số mắc bệnh mới thế thì uh, chúng ta theo dõi suốt cái đồ thị màu vàng này trong vòng hai tuần nay rồi thì đã bắt đầu thấy có dấu hiệu ngóc đầu đi xuống Đấy, thì không biết là nó có xuống thật không thì chúng ta cứ tiếp tục theo dõi đúng không ạ rồi đây là một cái đồ thị trong cái báo cáo gần đây của JP Morgan người ta visualize trên một cái đồ thị để chúng ta biết là các nước đang ở cái giai đoạn nào của cái phòng chống dịch thì ta nhìn thấy rất rõ là Trung Quốc là đã ở bên kia dốc rồi họ là tương đối ổn của cái round một rồi à, trong khi đó là uh, Hàn Quốc cũng ở vùng uh, sắp xỉ đỉnh và đi xuống trong khi đó những cái nước khác như là Ấn Độ hay là Anh hay là Mỹ là vẫn còn ở cái vùng khá là xa so với cái ờ, cái, cái mức ở trên kia chúng ta nhìn qua điểm qua một vài cái báo cáo để chúng ta xem để là như nào nó tham khảo thôi ngoài ra thì ờ, theo cái nguồn của John Hopkins ờ, người ta có vẽ mấy cái đồ thị nó chi tiết hơn một chút kia là visualize nhưng chưa rõ về, về data ở đây tôi lấy thêm cái data để mọi người theo dõi là tại sao người ta vẽ cái data này bởi vì người ta lấy một cái mốc là làm sao mà chúng ta gọi là flatten the curve được tức là kiểm soát được cái số người tăng bệnh không quá nhanh để mà cái hệ thống y tế nó không bị quá tải thì người ta lấy một cái mốc là cái đường uh, ờ, chuẩn á, là 35% daily có nghĩa là cứ mỗi một ngày cái số lượng người mắc bệnh mới ở ở cái khu vực đó là tăng lên 35% so với số ngày trước à, thì đó là cái mốc khá là quan trọng và mốc thứ hai là cứ sau mỗi 3 ngày là số bệnh nhân lại tăng lên gấp đôi đúng không? thì ta nhìn vào hai cái đường này tôi thấy là cái đường ờ, của Mỹ là nó vẫn còn ở phía bên tây ờ, tây trái khá là nhiều đúng không ạ trong khi đó là Trung Quốc hay là Hàn Quốc là, là, là tương đối thành công là họ đã phía bên tay phải của các cái đường đường chuẩn đó rồi đó là chúng ta visualize ta nhìn qua một tí đúng không? những nước như Thổ Nhĩ Kỳ hay là Mỹ đó còn còn phía bên bên, bên trái này à, rồi đây là cái đường mà vẽ các cái bang ở Mỹ đúng không? các cái tiểu bang ở Mỹ bây, bây giờ chúng ta nhìn cũng theo đúng cái chuẩn của các cái đường đó luôn thì những cái bang mà đang bị mắc bệnh và tăng rất là nhanh và như ông Trump tổng thống Trump là định là sẽ phong tỏa luôn cả New York New York này đang là trường hợp khá là nghiêm trọng này vẫn còn xa phía cái đường bên kia hai cái bang khác là New Jersey hay là Michigan cũng đều trong tình tình trạng tương tự như là à, như là New York trong khi là các cái bang khác của Mỹ diễn ra trước đó như là Washington hay là California thì đã nhảy qua phía bên phải của cái đường đó rồi à, ngoài ra có thêm một cái nghiên cứu nữa là người ta đo lường xem thử là à, ở cái giai đoạn nào thì sẽ là đỉnh của cái số bệnh nhân tăng và đáp ứng được cái nhu cầu về, về y tế có thể chăm sóc được con số này cũng giúp cho nhà đầu tư có thể vì thực ra rất nhiều data nhưng mà chúng ta là nhà đầu tư thì người ta nhìn vào cái gì đúng không ạ thì ờ, đây là toàn nước Mỹ là theo cái nguồn nghiên cứu này người ta dự báo là đến ngày ờ, khoảng giữa tháng tư là sẽ đạt đỉnh về ờ, cái số người mắc mắc nhiễm bệnh mới à, còn bang New York thì sớm hơn một chút khoảng độ mùng 6 tháng 4 bang California là chậm hơn một chút là 24 tháng 4 Dạ, New Jersey là khoảng ngày 11 tháng 4 đã là một số cái data thêm để mọi người tham khảo đây là đồ thị cập nhật cái ờ, chứng khoán của Mỹ ờ, so với tuần trước thì nó cũng cao hồi một tí ở tuần vừa rồi nhưng mà thị trường Việt Nam thì thậm chí còn yếu hơn khá là nhiều chúng ta thấy là cứ cái phiên nào mà thị trường nước ngoài Mỹ mà giảm rất mạnh thì chúng ta cũng giảm rất mạnh mà thị trường nước ngoài hồi mạnh chúng ta cũng không hồi <laughs> thì đó là cái điểm mà chúng ta cần hết sức lưu ý giao dịch của khối ngoại thì bán rồng suốt rồng rã suốt uh, tháng nay nhưng mà có cái phiên hôm thứ sáu tuần trước thì uh, ờ, cái đầu cái đà bán chững lạc thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái uh, số này đó. đó là tôi điểm qua bổ sung thêm một vài data Rồi xin uh, hỏi các analyst có thể bổ sung thêm là các chị có thể bổ sung thêm góc nhìn theo dõi của mình là tình hình covid tính đến ngày hôm nay diễn biến như nào rồi và nhìn tiếp theo trong tuần tới và thời gian tới sẽ là sao ở thị trường thế giới Việt Nam ngoài covid thì các cái yếu tố khác ảnh hưởng quan trọng đến thị trường như nào thì à, xin mời các anh có thể tập à, nhật cho quý nhà đầu tư à, xin mời anh anh Hưng về diễn biến của Covid thì hiện tại ở Việt Nam thì uh, tình hình thì hiện tại là cũng là tại vì Việt Nam đã áp dụng những cái biện pháp ngay từ đầu để ngăn chặn Covid khá là thành công thế nên là cái xu hướng mà tăng của Covid của Việt Nam là cũng khác với các nước khác tức là cái Ờ, các cái nước khác thì họ có thể họ sẽ uh, có cái đỉnh rất là nhỏ họ họ tăng rất là nhanh để đạt đến một cái đỉnh rất là nhỏ và họ sẽ cái thời gian mà để đạt đến cái đỉnh đấy của họ thì tương đối là nhanh trong khi Việt Nam là Việt Nam đang áp dụng các cái biện pháp uh, để ngăn chặn phòng ngừa để lây lan trong cộng đồng khá là hiệu quả thế nên là uh, hiện tại thì Việt Nam thì cái con số bình quân tăng hàng hàng ngày thì nó rơi vào khoảng uh, hơn hơn 10 ca thì có thể thấy là cái cái việc xác định đỉnh của Việt Nam nó sẽ khác với tương tương đối là khác so với các nước trên thế giới nhưng mà Việt Nam đã có cái biện pháp phòng ngừa nó nó nó ngay từ đầu nó khá là khác rồi khác biệt so với thế giới rồi thế nên là um, em thấy là bây giờ bây giờ cần nhìn nhận uh, là uh, để xem là khi nào thì Việt Nam thành công trong cái cuộc chiến chống lại Covid này thì thì có những cái mà chúng ta cần lưu ý thứ nhất là cái việc là chúng ta trong hai tuần tới đây khi mà ở ờ, Việt ờ, một số thành phố lớn đã bị ờ, phong tỏa tức là phong tỏa một phần thì cái chúng ta cần theo dõi xem là cái hiệu quả của các cái biện pháp này đến đâu số ca nhiễm mới nó sẽ có dừng lại không và nó nó có giảm xuống giảm xuống hay không và các cái cái điểm tức là các cái các cái ổ dịch lớn hiện nay họ có thể kiềm chế được thành công không như là ổ dịch ở Bạch Mai hoặc là ổ dịch ở Ba ở Ba Bút Tha thì đấy đấy là những cái mà chúng ta cần theo dõi trong hai tuần tới thì thì nếu mà Việt Nam thành công trong việc mà uh, giảm uh, ngăn chặn được các cái ổ dịch đang ừ, diễn ra như là Bạch Mai và Ba Bút Ha thì thì Việt Nam có thể thành công trong việc ngăn chặn cái Covid uh, này. Uh, một uh, điểm nữa đó là cái việc mà uh, có thể thấy là Việt Nam hiện nay cũng khá là thành công trong việc điều trị những cái ca mà mắc Covid thì thông tin mới nhất thì hôm nay thì đã có 52 người khỏi bệnh rồi trong trong số là tổng số ca nhiễm của Việt Nam là 194 thì đây là cũng là một thông tin uh, cũng là khá tích cực uh, trong bối cảnh hiện nay đấy là những cái đánh giá của em về cái này xin cảm ơn anh Ninh vậy như anh khá là quan về tình hình ờ, số Covid ở Việt Nam tôi nhớ là cái hôm mà xảy ra cái cây của bệnh nhân uh, số 17 nha hôm đó khoảng 8 tháng 3 hôm nay là 30 tháng 3 á, thì từ 10 à, bao nhiêu ca ta 16 ờ, 16. 10, 16 mà bây giờ đã là 190 mấy gần 200 rồi thì cái cái con số nó tăng là không hề mặc dù là xét tuyệt đối sao thế giới người ta ít nhưng mà về về mức tốc độ tăng là tương đối nhanh và thì không biết là vấn đề này anh, à, Hoàng có bổ sung gì thêm cái góc nhìn quan về tình hình này như thế nào ờ, về thực ra thì ờ, về các thị trường à, tức là các chính phủ thì à, tôi quan sát là có hai phương pháp tức là đóng chặt ngay từ đầu đấy là Việt Nam Trung Quốc là Hồng Kông còn những cái nước mà lúc đầu vẫn còn nghe ngóng gọi là tôn trọng dân chủ như là EU là Mỹ là UK thì thì, thì những, những cái nước mà đóng chặt ngay từ đầu như chúng ta thì thì uh, cái sinh mạng của người dân tôi thấy là được bảo toàn rất là tốt tức là chính phủ của chúng ta là có những cái uh, sự tích cực uh, gọi là hàng đầu thế giới về trong cái công tác phòng chống dịch thì tôi cảm thấy rất là tự tin và cũng rất là ủng hộ chính phủ trong công tác ờ, cách ly hay là cái chính sách để đảm bảo cho cuộc sống người dân khỏi cái dịch covid à, rồi anh qua ngoài yếu tố về covid thì anh có để ý những cái yếu tố nào quan trọng mà nhà đầu tư cần theo dõi trong thời gian tới không ví dụ như là nhà đầu tư nước ngoài bán rồng hay như nào anh có thể bổ sung thêm cho các nhà đầu tư không? À, trong uh, tuần vừa rồi khi mà cái uh, chuyển động của thị trường quốc tế bắt đầu ổn định trở lại thì chúng tôi thấy cái dòng vốn bắt đầu uh, trở lại một số cái kênh tài sản ví dụ như là trái phiếu và vàng thì uh, đây là một cái diễn biến ngược lại hoàn toàn cái tuần trước đó khi mà mọi người tháo chạy khỏi tất cả loại tài sản và thậm chí tiền mặt thì tuần vừa rồi thì bắt đầu có sự trở lại thì tôi nghĩ là cái uh, gọi là cái cái giai đoạn đầu tiên để xử lý cái cuộc ờ, gọi là tạm gọi là khủng hoảng về mặt uh, uh, thanh toán à, thanh khoản thanh khoản thì uh, đã ngăn chặn được còn bây giờ thì chúng ta sẽ bước sang một cái giai đoạn thứ hai đấy là cái giai đoạn mà xem số liệu thực tế và đánh giá số liệu đấy thì tôi nghĩ là bây giờ cái số liệu kinh tế sẽ là một cái một cái mối quan tâm rất lớn của các ờ, giới đầu tư đặc biệt là những người làm chuyên môn ừ. thế anh anh ờ, khoa và anh có bình luận gì về cái ờ, cái số liệu ban đầu của kinh tế mình mới ra gần đây không và giải thích tại sao mà mà, mà cái thị trường Việt Nam nó lại yếu đến mức như vậy trong khi là à, tức là các anh có thể đưa ra cái góc nhìn thêm không? tại sao trong bối cảnh này về thị trường Việt Nam mặc dù là nhà đầu tư đã thấy cổ phiếu rẻ rồi nhưng mà vẫn bị bán rất là quyết liệt thì à, anh có nhận định gì thêm về tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý 1 thì có thể thấy là cái mức này là cái mức khá là thấp trong vòng rất là thấp trong vòng từ à, từ của khủng hoảng tài chính năm 2008 đến nay thì là mức thấp thứ hai chỉ sau năm chỉ sau cái mức ừ, của năm 2000 2009 thôi à, tuy nhiên là nhìn về um, um, uh, tuy nhiên cái mức độ này cũng là cái mức mà nó tương đối là uh, là trong cái uh, trong cái expectation của, của chính phủ khi mà trong bộ kế hoạch đầu tư đưa ra cái kịch bản hồi tháng 2 ấy, thì có ước tính là ờ, GDP quý 1 của Việt Nam đâu đó tăng trưởng cũng chỉ đạt khoảng 3,8 đến đến 3,9% thôi tức là nó cũng không phải là một cái gọi là quá là ngoài tầm tay tức là mình ngoài vượt tầm dự báo của của của, của, của Việt Nam à, tuy nhiên là có có vẻ như là cái dịch Covid 19 này nó nó nó nó đang diễn ra lâu hơn à, tức là nó đang diễn ra lâu hơn so với kịch bản của chính phủ hồi đầu năm thì có thể đâu đó là trong quý 2 này GDP của Việt Nam sẽ cũng sẽ tăng trưởng mức rất là thấp ờ, và không không đạt được cái mức mà uh, dự kiến ban đầu của bộ kế hoạch đầu tư đưa ra hồi tháng quý 2 tuy nhiên là nếu mà nhìn trên góc độ trên bình diện quốc tế thì tôi vẫn đánh giá là cái tăng trưởng GDP của Việt Nam nó vẫn là vẫn vẫn là một mức tăng trưởng uh, tương đối là tích cực so với mặt bằng chung khi mà uh, khi mà uh, so sánh với thế giới như Mỹ như Trung Quốc khi họ tiến hành là sắp shutdown một số các cái thành phố lớn để kiểm soát dịch covid thì uh, cái khả năng cao là sẽ ghi nhận cái mức tăng trưởng âm trong quý 1 và quý 2 của năm 2020 đấy thì uh, Việt Nam bây giờ ừ, đánh giá cái kịch bản kinh tế là tương đối là khó à, mà chúng ta cần nhìn là cái việc là bao giờ thì Việt Nam có thể kiểm soát được dịch Covid à, nếu mà kiểm soát càng nhanh cái dịch Covid này và cái hoạt động kinh doanh nó trở lại bình thường thì mình có, chúng ta mới có thể hy vọng là cái tăng trưởng kinh tế của Việt Nam năm nay nó sẽ ở mức tạm gọi là, là tích cực so với mặt bằng của thế giới còn nếu mà tức là chúng ta phải uh, phải xem là cái chúng ta kiểm soát được dịch bệnh trong quý 2 hay là trong quý 3 hay là trong quý 4 thì những cái thời điểm kết thúc cái việc ờ, kiểm soát thành công cái dịch bệnh covid nó sẽ ảnh hưởng rất là lớn đến cái việc mà chúng ta ghi nhận được mức tăng trưởng kinh tế bao nhiêu trong năm 2020. Ok, như vậy là uh, à, ban đầu đều uh, cho rằng là cái yếu tố covid còn khá là nhiều ẩn số và chúng ta phải theo dõi sát sao cũng như từ đó là các cái uh, số liệu về kinh tế nó sẽ lần lượt ra như nào đúng không? À, liên quan đến liên các doanh nghiệp nữa. À, bây giờ chúng ta à, sang à, cái phần thứ hai là phần trọng tâm ngày hôm nay ta, ta khảo sát cái cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính trong trong lịch sử đúng không ạ? Thế thì à, à, đây là cái chart mà nãy anh anh anh Tùng đã trình bày cho các nhà đầu tư rồi cái cuộc khủng hoảng trong à, lịch sử xảy ra và như à, Wefago đã thống kê tức là à, cái mức độ thị trường à, chứng khoán giảm rất là mạnh à, mạnh nhất là 86% của cuộc khủng hoảng 1933 và trung bình của tất cả cuộc khủng hoảng là rơi vào tầm khoảng 40% từ đỉnh xuống đáy thế thì tự trung lại trong à, trong tất cả cuộc khủng hoảng trong lịch sử có thể có nhiều cuộc khủng hoảng lớn hay nhỏ đúng không ạ nhưng mà chúng ta zoom lại một bốn cái lần khủng hoảng lớn nhất trước cái cuộc khủng hoảng lần này đúng không ạ có thể coi là đại khủng hoảng 2933 cú sốc uh, giá dầu OPEC năm 73 đúng không ạ cuộc khủng hoảng tài chính châu Á năm 1997 và cuộc khủng hoảng gần nhất tức là cuộc khủng hoảng tài chính gọi là đại khủng hoảng financial crisis 2008 thế thì uh, có một cái khảo sát gần đây mà anh Tùng đã chia sẻ tôi muốn zoom in lại cái phần này á thì ờ, so sánh thử là cái thời điểm này nó có những cái đặc điểm gì giống với những cái cuộc khủng hoảng trong quá khứ để mà chúng ta có thể ờ, bàn kỹ hơn từ đó thì trong cái cuộc khảo sát này thì ờ, có lẽ là người trả lời đã chọn là lần này bối cảnh giống nhiều nhất là với cuộc khủng hoảng 1933 là một đúng không ạ cái phương án trả lời thứ hai là gần nhất với cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 2009 đó là hai lựa chọn lớn nhất lần lượt là số 63% và 19% so với các cái lựa chọn còn lại bây giờ chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào các cái data của khủng hoảng 2933 và khủng hoảng 2008 2009 để chúng ta so sánh với ờ, cái bối cảnh lần này à, có bốn cái vấn đề mà panel chúng ta cần ờ, zoom in kỹ vào để chúng ta có thể thảo luận kỹ hơn để chia sẻ cho các nhà đầu tư đó là chúng ta trả lời cho các câu hỏi là nguồn gốc của các cuộc khủng hoảng này là gì đúng không? bối cảnh kinh tế về thị trường tài chính trước thềm khủng hoảng so với lúc này nó có điểm giống và khác như thế nào thứ ba là phản ứng của cơ quan quản lý ra sao và số tư là kịch bản nào cho cái cuộc khủng hoảng hiện tại nó sẽ đi về đâu thì khi mà trả lời được những câu hỏi này thì nó sẽ cho những cái thông tin rất là quan trọng để các nhà đầu tư có thể à, đưa ra được cái chiến lược hành động của mình trong thời gian tới như nào và tôi xin điểm qua một vài cái thông tin đầu tiên là cuộc đại khủng hoảng 2933 à, trước à, khủng hoảng này đầu à, khủng hoảng rất lớn bao trùm tất cả các ngành của nền kinh tế và coi là cuộc khủng hoảng thường đúng không ạ và nó cũng là nguyên nhân gián tiếp dẫn tới cái chiến tranh thế giới lần thứ hai ờ, cái nguyên nhân ờ, gây ra thì đây là do cái mất cân bằng giữa cung cầu hàng hóa thôi và chính sách sai đúng không ạ <clears throat> quá nhiều người tham gia đầu cơ ờ, với các loại kênh tài sản và hy vọng là kiếm lời đúng không? và sử dụng cái ký quỹ quá nhiều là cồn lôn nói chung là trong tất cả cuộc khủng hoảng ta đều nhìn thấy bóng dáng của nó trong đó đúng không ạ và ở cái thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng á, là giá cổ phiếu tăng rất là nhanh chúng ta nhìn thấy bạn thì số Dow Jones này là tăng trong vòng đâu đó có một thời gian ngắn thôi mà tăng từ à, tăng đến 300 điểm đúng không? và trước thời điểm 2 1929 là có đến 4 triệu người Mỹ là có sở cổ phiếu trong cái bối cảnh mà tăng như này và diễn biến xảy ra là ngày à, thứ ba đêm tối đúng không ạ thị trường cổ phiếu đã à, giảm rất là mạnh và tính đến giữa tháng 11 của năm 1929 thì nhà đầu tư đã mất khoảng 30 tỷ đô từ ờ, thị trường chứng khoán này và nói chung là cái hậu quả của nó là vô cùng ờ, khủng khiếp luôn đúng không ạ à, một loạt các cái ngân hàng sụp đổ đúng không? đến có đến 90 nghìn doanh nghiệp bị phá sản và thất nghiệp tăng mạnh từ 3% năm 29 đến 25% vào năm 1933 rồi đây là cái cảnh đây không biết là chúng ta liệu có bị đến tình trạng như này không người ta có cái, cái, cái soup kitchen đúng không ạ dòng người của những người Mỹ lúc đó là không có công an việc làm mà không có thực phẩm luôn mà xếp hàng để mà được ờ, phát miễn phí các cái ờ, bánh mì và, và súp súp gà thực phẩm ờ, để mà ăn rồi thế phản ứng của cơ quan điều hành chính sách như nào ở cái bối cảnh mà xảy ra khủng hoảng này là tổng thống bị lúc đó là Hoover là đã gặp rất nhiều khó khăn khi đối mặt với cuộc khủng hoảng này vì ông ấy lúc đầu là vẫn theo cái quan điểm là, là để cho cái nền kinh tế nó tự điều chỉnh là chính cái niềm tin của người tiêu dùng là đã chính thôi tôi không không có điều tiết mạnh mẽ mấy tức là bị đánh giá là bị bị quá, quá là chậm bị uh, tức là can thiệp quá ít và quá chậm luôn đây là cái cũng là nguyên nhân tại sao khiến cuộc khủng hoảng này nó bị kéo dài sau đó rất là may cho nước Mỹ là cả tổng thống mới là Franklin Roosevelt lúc ông ấy ờ, nhìn trước tổng thống thì thấy cái ờ, cái chiến lược đối phó với cuộc khủng hoảng này nó không hiệu quả và nó quá là mơ hồ ông ấy đã đưa ra lời hứa là dưới cái cái chính quyền của ông thì sẽ hành động rất là quyết liệt để mà kết thúc các cái ờ, cái cuộc khủng hoảng này và đưa ra một loạt các cái chính sách trong nông nghiệp này trong ờ, luật về công an việc làm Đấy, và lúc đó là người ta cho rằng là có một cái điều may mắn cho Mỹ đúng không? là thảm họa cho nhân loại là chiến tranh thế giới thứ hai nhưng mà lại là cái ờ, cái cái điều may mắn cho Mỹ là chiến tranh thế giới thứ hai xảy ra một loạt các cái đơn đặt hàng mua vũ khí rồi vân vân các loại tăng rất là nhiều và cuộc khủng hoảng đại khủng hoảng của Mỹ đã chấm dứt ở thời điểm đó luôn Đấy, đó là điểm lại của khủng hoảng 2933 tôi điểm lại nhanh của ngõ 2008 đúng không ạ thì cuộc khủng ngõ 2008 á, là nó lại xuất phát từ nguyên nhân khác là từ thị trường uh, cho vay ờ, dưới chuẩn uh, của bất động sản ở Mỹ uh, do cái cái cuộc nổ ra cái cái cái bong bóng của com năm đầu năm 2000 chính vì thế mà để mà hỗ trợ nền kinh tế thì lãi suất Fed của phân rate của Mỹ đã giảm rất là đáng kể và cùng lúc đó thì các cái khoản cho vay đặc biệt là cho vay dưới chuẩn đã tăng lên rất là nhiều chúng ta nhìn bên đồ thị bên này trước cái thời điểm mà xảy ra khủng hoảng thì cái tỷ lệ cho vay dưới chuẩn ở Mỹ đã tăng lên vô cùng nhanh luôn Đấy, và một loạt các cái uh, liên quan đến thị trường bất động sản Mỹ ở đó là đã bắt đầu kích hoạt ra đây cái đồ thị mà tăng giá nhà đất ở Mỹ này suốt một thời kỳ rất là dài và trước khi nó bị đổ sập xuống và lúc đó thật ra là trước cái thời điểm 2008 á, là cái tăng trưởng kinh tế của Mỹ là nó đã bắt đầu bị bị bị bị giảm trước đó rồi giảm tốc rồi nhưng mà thị trường đã không không uh, nhìn thấy được cái này à, ngoài ra thì tôi cũng muốn chia sẻ thêm cái uh, cái cái đồ thị này đồ thị này thì đã kéo dài luôn cho đến cuộc khủng hoảng này để chúng ta so sánh cùng lúc luôn đúng không ạ nhưng mà thật ra là ta điểm lại trong quá khứ ở cái thời điểm mà trước khi xảy ra khủng hoảng 2008 á, là cái cái dư nợ vay margin trên thị trường Mỹ là ở đều ở đỉnh à, cực kỳ cao chúng ta thấy không ạ để chúng ta tham khảo so với thời điểm lúc này luôn ha Đấy. và đây là cái đồ thị của nợ của các doanh nghiệp ở Mỹ thì thời điểm này là gần đây nhất này cái, cái số dư này cũng rất là cao và ở thời điểm trước khi xảy ra khủng hoảng 2008 thì cái chỉ báo nợ này cũng ở mức vô cùng cao luôn để chúng ta thấy là trong tất cả các cái, cái cuộc khủng hoảng đều có bóng dáng của, cái quy mô đòn bảy nợ như thế nào tỷ lệ nợ xấu của Mỹ ở thời điểm 2008 cũng, uh, cũng tăng lên rất là là cao rồi thế thì uh, có lẽ là mình đi nhanh luôn vào cái uh, cái cuộc khủng hoảng lần này tôi không khẳng định nó là cuộc khủng hoảng hay là đại khủng hoảng đúng không ạ tôi cũng không biết là nó kéo dài bao lâu chính vì thế mà tôi để câu hỏi mở cho các cái panel của chúng ta cùng cùng discuss ở đây thế thì uh, trên các cái phương diện là nguyên nhân của khủng hoảng như nào đúng không ạ rồi cái bối cảnh kinh tế lúc đó ra sao cái phản ứng về chính sách như nào và liên hệ đến thời kỳ này thì kịch bản sẽ ra sao thì uh, xin mời các panelist có thể chia sẻ cái view của mình uh, cho lần này như nào tôi, tôi là xin mời ý kiến là thực ra mình có thể hiểu khủng hoảng giống như một quả bóng bay bơm quá căng và bị một cái kim nào đấy nó chọc dẫn đến là nó nổ thì những cái cuộc khủng hoảng là những cái quả bóng bay bị nổ đó thì thì hiện tại thì uh, rõ ràng là quả bóng bay lần này nó đã được bơm rất là căng rồi uh, nhưng mà cái cái động thái là mặc dù quả bóng bay đã bị xì một lỗ nhưng mà phép liên tục bơm thêm khí vào quả bóng bay đó dẫn đến là quả bóng bay nó sẽ xì một cách từ từ đấy nó khác so với cả năm 1929 thực ra tất cả mọi người ngồi đây đều không ai có mặt ở 1929 cả nhưng mà năm 2008 thì mọi người ở đây đều có mặt rồi thì chúng ta có thể thấy là hiện tại và năm 29 là khác nhau ở cái chỗ là Hoover không có làm gì như anh Quang ờ, trình bày ừ. còn nhưng mà ở năm 2020 này thì là Fed đã bơm một lượng tiền rất lớn lên đến hơn 2.000 tỷ đô la tương đương 10% GDP của Mỹ đó thì tức là mình có thể hiểu là ok quả bóng bay nó bị xì nhưng mà áp lực áp suất giữa bên trong của bóng bay và bên ngoài nó không chênh nhau quá nhiều khi mà liên tục có một luồng khí được bơm vào để cân bằng đó thì thì, thì có một kịch bản đẹp là bóng bay nó sẽ xì từ từ về một cái trạng thái mà hợp lý hơn đó thì, thì tôi cũng rất hy vọng là khả năng xoay chuyển tình thế của của, của Fed sẽ giúp cho việc thị trường tài chính tôi xin nhắc lại thị trường tài chính thôi ừ. là có thể tránh được một cuộc đổ vỡ tức là convergence hàng loạt giống như là thị trường nhà đất của mỹ thị trường cho vay dưới chuẩn về những cái sản phẩm ờ, nhà đất bị đổ vỡ như anh tạo đó thì, thì, thì năm nay thì tôi nhận thấy là cái sự tác động và cái sự nâng đỡ giúp tránh đổ vỡ tốt hơn còn quay lại câu hỏi là khủng hoảng hay chưa khủng hoảng ừ, thì quan điểm của tôi là nếu như những cái lần suy thoái mỗi lần suy thoái nó khoảng 3 đến 6 tháng nhưng mà nếu như mà không xử lý được những cái suy thoái nhỏ thì nhiều cái suy thoái nhỏ nó sẽ thành một cái khủng hoảng đó và chúng ta phải quan sát cái thời gian nó phải đủ lâu những cái suy thoái nó không được giải quyết thì chắc chắn nó sẽ là khủng hoảng đó, thì cái này nó không phải là yes or no mà một quá trình một quá trình thì cần phải quan sát rất là kỹ trong vòng 3 tháng tới khi mà liên quan rất nhiều yếu tố liên quan đến dịch tễ liên quan đến việc phép bơm tiền thì tôi hiện giờ cũng không quá bi quan mặc dù là à, thị trường chứng khoán thì có một đợt sụt giảm cũng tương đối là nhưng mà nếu như là chúng ta ngồi đây so với 2008 thì thì 2008 đầu năm là 900 điểm ừ. à, cuối năm là 300 điểm còn chúng ta năm nay 2020 thì đầu năm cũng là 900 điểm đến giờ này mới là 600 điểm nữa tức là mới nửa chặng đường so với 2008 thôi thì những ai ngồi ở đây đã trải qua năm 2008 thì cũng không quá bất ngờ so với cả năm 2020 rồi như vậy là quan điểm của anh Hoàng là hiện tại đang mới chỉ là, là recession thôi là suy thoái thôi còn ờ, có xảy ra khủng hoảng nghiêm trọng như là 2003 hay là 2008 hay không thì chúng ta lại tiếp tục theo dõi thì là cái suy thoái nó kéo dài như nào nó phụ thuộc vào diễn biến dịch tễ rồi động thái chính sách ra sao đúng không thế thì ờ, cái view của anh Tùng như nào anh nghĩ là cái ờ, cái cuộc khủng hoảng lần này ờ, so với các cuộc khủng hoảng lần trước thì nó có cái đặc tính gì và anh nghĩ rằng là ví dụ như nãy hoặc đã nói là Fed bơm 2.000 tỷ đúng không thế thì theo theo anh Tùng đánh giá thì cái mức như vậy nó có đủ chưa trong khi là thật ra là suốt từ thời kỳ đến giờ là cái quy mô GDP của Mỹ đã dân bây giờ đã là hơn hơn 20.000 rồi đúng không ạ? Đấy, thế thì nếu mà nếu mà 2.000 thì nó cũng chỉ một phần tương đối nhỏ trong khi là thị trường chứng khoán riêng của Mỹ không đã rớt lên đến ờ, ba mươi mấy gần bốn chục trăm thì anh Tùng đánh giá như nào về cái bức tranh chung này so sánh với cuộc họp trước và nhiều lần này nó sẽ ra sao Tùng đánh giá là cuộc khủng hoảng lần này ít nhất là nó đã tương đương với cuộc khủng hoảng năm 2008 rồi tại vì các cái chỉ số về GDP và thất nghiệp ấy nó chỉ có bằng hoặc là hoặc là tệ hơn thôi và cái chính sách của nhà của của Fed hoặc của ngân hàng trung châu Âu hoặc các nước khác ấy đều là mạnh hơn mạnh hơn năm 2008 cho nên là theo Tùng thì bây giờ <laughs> câu hỏi Tùng chỉ là nó nó gần 2008 hơn hay là gần năm 1929 hơn thôi mà thôi tức là ừ. mức độ trầm trọng của nó Tùng đánh giá là khá khá là trầm trọng rồi <laughs> về vấn đề mà Fed bơm tiền thì chúng ta hiểu là vai trò của Fed là đóng vai trò là người cho vay cuối cùng họ họ bơm tiền với cái điều kiện là các cái tổ chức hoặc là các cá nhân khác phải có cái tài sản thế chấp đảm bảo chứ họ không phải tự nhiên in tiền từ không khí ra in tiền từ không khí ra là đến là bộ tài chính bộ tài chính là vay tiền từ tương lai để dùng cho hiện tại đúng không ạ bộ tài chính trích ra cái gói 2.000 tỷ đấy để hỗ trợ cho các doanh nghiệp hỗ trợ cho người dân nó phát cho người dân một số tiền là người lớn hình như là được hơn một nghìn đô nó trẻ trẻ em thì được 500 đô và hỗ trợ cho các doanh nghiệp nữa thì bây giờ câu hỏi là cái anh qua hỏi là cái số tiền đấy có đủ không cái biện pháp có hiệu quả hay không thì tôi có nhớ một câu chuyện mà người Mỹ họ họ chia sẻ là tức là doanh nghiệp sẽ được nhận được cái gói hỗ trợ đấy với điều kiện là sau 3 tháng sau 3 tháng là doanh nghiệp không sa thải nhân viên tức là họ sau 3 tháng họ vẫn phải giữ được cái nhân viên của mình thì à, họ mới được cái số tiền đấy còn nếu mà họ sa thải nhân viên thì lúc đấy là họ sẽ phải chịu một khoản lợi lương nhân viên trong mà chính phủ đã cấp cho thì bây giờ họ, doanh nghiệp họ sẽ rất là đắn đo là tại vì với cái tình hình kinh tế như này thì cái niềm tin của họ um, có hạn ấy thì sau 3 tháng thì nếu mà họ vẫn giữ nhân viên thì rất là rủi ro thì có chọn bây giờ tôi hay là chọn một là chọn sự hỗ trợ của doanh nghiệp thứ hai là chọn cho nhân viên sa thải thì rất nhiều doanh nghiệp họ đắn đo cái đấy và có thể là họ không không không chấp nhận không chọn cái gói hỗ trợ của doanh nghiệp vì của chính phủ vì nó là cái rủi ro tiềm tàng trong tương lai thì tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải theo dõi tiếp cái tình hình này rồi cái đánh giá của anh Khoa thế này anh à, nghĩ là lần này ờ. so với các cuộc hoạn trước thì tôi cũng khá là thích cái quan điểm của anh Hoàng đấy là uh, mô phỏng nó giống một quả bóng và và bởi vì đang có một cái nỗ lực của của của Fed nhằm giảm cái mức độ xì hơi ra là nó không nổ đấy là một cái uh, quan điểm gọi là hình tượng hóa cái việc gọi là chính phủ hay nói là là uh, đúng rồi hỗ trợ thị trường để nó không không quá tệ thì đấy cũng là một cái hướng mà nhà điều hành họ đang làm tôi thấy hành động của các ngân hàng trung ương đang làm như thế hỗ trợ hệ thống để không gây sụp đổ um, còn về quan điểm anh Tùng thì tôi tôi nghĩ là bây giờ có vẻ như là mặc dù là thị trường cổ phiếu có vẻ giảm mạnh nhưng mà những cái điều mà thực sự nó tệ dành cho doanh nghiệp nó chưa thể hiện bởi vì chúng ta nhớ là ví dụ trong năm 2008 thì có rất nhiều doanh nghiệp của Mỹ đã phá sản đúng không? và Mỹ cũng đi mua lại ví dụ là Beastern làm được à, JP Morgan à, giải cứu này sau đó à, Goldman Sachs cũng phải giải cứu này đấy thì và Fannie Mae rồi Freddie Mac cũng được quốc hữu hóa tức là đến cái mức như thế thì lúc đó mọi thứ nó mới gọi là đến cùng kiệt và sau đó thì một loạt các nỗ lực mà hỗ trợ của của của, của Fed và và và và bộ tài chính và và, và uh, kho bạc thì bước lúc đó thị trường bắt đầu mới mới, mới hồi phục lại niềm tin nên tôi nghĩ là bây giờ có vẻ như là ừ, mọi thứ nó nó chưa thể hiện ra đâu nên là chúng ta vẫn vẫn phải thận trọng bởi vì có những cái thứ nó đang tiềm ẩn từ phía trước ừ. chúng ta chưa nhìn thấy còn uh, trên góc nhìn của tôi về khủng hoảng hay là suy thoái ấy, thì tôi uh, bắt nguồn từ một cái um, một cái um, lý do ban đầu của khủng hoảng tôi tin là mọi khủng hoảng đều xuất phát từ cái việc ờ, vay nợ quá mức và nếu muốn biết rằng mọi thứ có nguy cơ khủng hoảng hay không thì chúng ta phải nhìn và xem là tình trạng nợ hiện tại của nền kinh tế và hệ thống tài chính nó như thế nào đấy thì ờ, không, ờ, tôi có, có khảo sát một số cái số liệu thì thấy rằng là cái tỷ lệ nợ so với GDP của Mỹ bây giờ đâu đó nó khoảng độ trên 100% trăm à, chính phủ à, đấy còn uh, ở khu vực uh, uh, châu Âu nó đâu đó khoảng độ 90 phần trăm thì uh, và cái cái điểm mà tôi thấy uh, tôi thấy uh, băn khoăn nhất ấy, đấy là cái việc mà cái bảng cân đối của của Fed trong cái tuần vừa rồi đã nở lên mức uh, trên 5.500 tỷ 500 tỷ đấy nó nó cũng thể hiện một cái cái, cái con số nó cho thấy rằng là cái, cái hệ thống này nó đang đang vay nợ khá nhiều và bây giờ ông ông ờ, Fed ông phải đi ông mua lại những cái khoản đấy để hỗ trợ cho hệ thống đó. và cũng chưa chắc là đấy là toàn bộ số số số nợ đúng không ạ bởi vì rất rất nhiều doanh nghiệp uh, họ có thể họ vẫn còn giữ lại cái nợ mà họ không bán nó lại cho Fed đây ừ. tôi nghĩ rằng là uh, chúng ta đã có một cái cái giai đoạn 10 năm vừa rồi gần như là nới lỏng một cách rất là, là mạnh nhằm hỗ thúc, thúc đẩy cho nền kinh tế trở lại bình thường nhưng mà cái cái cái cái có vẻ cái lượng tiền đấy nó đã đã vào những cái chỗ mà nó đang nó không không thực sự là năng suất lắm và nó ví tôi lấy ví dụ như vào những cái doanh nghiệp uh, ờ, và công nghệ chẳng hạn mọi người có thể thấy này những doanh nghiệp công nghệ mà trong năm vừa rồi chúng ta nghe về những cái um, unicorn rồi uh, về công nghệ có thể gọi là huy động vốn quy mô rất là lớn Ừ. trong khi thực sự cái cái cái khả năng sinh lời của họ vẫn còn là dấu chấm khoảng chấm và đến gần giai đoạn gần đây thì thì bắt đầu nảy ra cái cái cái cái, cái câu hỏi là liệu những cái cái cái cái ờ, startup kiểu như là WeWork chẳng hạn có thể bị phá sản hay không và bây giờ có vẻ như là là khả năng cao là sẽ bị phá sản khi mà à, ngay cả, cả bản thân các cái nhà đầu tư ờ, tổ chức của họ những nhà đầu tư chiến lược của họ còn không hỗ trợ họ nữa thì đấy là một cái cái cái một cái um, dấu hỏi về cái tính hiệu quả của cái dòng vốn bơm ra trong suốt giai đoạn 10 năm vừa rồi ừ. và nó đã làm cho tài sản về mặt cơ bản đã có có có bong bóng và tài sản còn chưa hề thấy thấy cái sự nóng lên của lạm phát hay của GDP nhưng mà tài sản là đã có ừ. và bây giờ với cái việc mà uh, nền kinh tế tự nhiên bị dừng lại bởi cái dịch bệnh thì nó sẽ đặt những cái doanh nghiệp mà đang đang đang đang kinh doanh không hiệu quả đấy vào một cái vấn đề đấy là họ họ sẽ không trả được nợ và họ không trả được nợ thì bắt buộc là bản thân họ sẽ phải bán tài sản hoặc là bản thân những cái cái ông chủ nắm giữ doanh nghiệp ấy phải bán tài sản ra ừ. và ừ. nó sẽ ra tạo ra một cái làn sóng bán tháo cái tài sản đấy và khi bán tháo tài sản thì nó sẽ làm cho cái ờ, cái sự gọi là cái sự giàu có của của của của, của, của con người ấy, nó sẽ giảm đi đúng không ạ ừ. và lúc đấy thu nhập giảm nó sẽ kéo theo chi tiêu giảm nó sẽ kéo theo sản xuất giảm và lúc đấy vòng xoáy nó sẽ cuốn theo cuốn mọi thứ xuống và nó tạo ra một cái cái cái trạng thái đấy là tạm gọi là là, là đình đốn trong trong trong trong trong nền kinh tế thì tôi nghĩ đấy là một cái cái cái cái nguy cơ mà đang có thực bởi vì hiện tại là chúng ta nhìn thấy là nền kinh tế đang đang đang bị dừng lại đúng không? Ừ. Các biện pháp của phép bây giờ chỉ là dừng ở mức là hỗ trợ thanh khoản hệ thống không để hệ thống sụp thôi chứ ừ. còn chưa thấy cái cái cái cái, cái um, hiệu quả lên cái ờ, cái, cái, cái việc sản xuất ok như vậy là ờ, anh khoa có bổ sung thêm cái góc nhìn là bản chất nền kinh tế là nó cũng bị ờ, đẩy đến cái bong bóng và uh, quy mô nợ cũng rất là cao thì tôi nghĩ cái nhận xét nó khá là chính xác uh, khi mà chúng ta nhìn vào cái cái số liệu ở thị trường mỹ này trước cái thời điểm xảy ra cái vụ covid và thị trường giảm một loạt như này chúng ta thấy là hai bức tranh nó rất là khác nhau phía bên doanh nghiệp á, thì uh, thì là hầu như là cũng không phải cái gì là quá tích cực trong khi là thị trường tài sản đặc biệt là thị trường cổ phiếu thì lại tăng lên rất là nhiều cho nên là cái cái gap giữa hai cái đó tương đối lớn và có một cái thống kê nữa là trong suốt khoảng độ 5 năm gần đây thì thì gần như là người ta tính cái operating earning của doanh nghiệp Mỹ á, niêm yết hầu như không không không tăng mấy tức là cái lợi nhuận mà gọi là hoạt động á có trong khi là thị trường cổ phiếu thì lại tăng đến 60 phần trăm trong trong cùng thời gian đó đúng không ạ và cái tài sản là bị đẩy ở mức cao trong cái thông số như này đấy và đặc biệt là cái con số nợ quy mô nợ của, của nền kinh tế mà anh Khoa có đề cập để tính cả nợ vay margin để đầu tư chứng khoán cổ phiếu hay là nợ của doanh nghiệp thì đều là ở mức uh, mức rất là cao đúng không ạ Đấy. thì ở đây là cái cái cái cái đồ thị của Goldman Sachs người ta tính cái tỷ lệ để phô đúng không để forecast là tăng lên đột biến trong cái thời kỳ gần đây luôn Đấy. thì không biết là cái góc nhìn của anh ờ, anh Hinh có thể bổ sung thêm thế nào anh nghĩ là so với các cuộc khủng hoảng trong lịch sử ấy, thì lần này nó, nó nó giống với cái cuộc khủng hoảng nào hơn và nếu mà đưa ra các cái kịch bản cho khủng hoảng lần này thì anh sẽ nhìn nhận như thế nào? Theo tôi đánh giá thì cái um, cái cái suy thoái thì nó đang diễn ra trên thế giới rồi vì nó bị tác động bởi cái việc là các các cái chính phủ trên thế giới thì họ phải uh, phong tỏa một số thành phố sát đam các cái nhà máy để để ngăn chặn cái dịch covid đang diễn ra trên trên trên thế giới thì cái động thái của Fed hiện nay là tôi nghĩ là cái động thái rất là cần thiết trong bối cảnh hiện tại tức là Fed đang bơm rất là nhiều thanh khoản ra thị trường để tránh đổ vỡ của đánh đổ vỡ trên thị trường tài chính thì tôi đánh giá là cái khủng hoảng các cái đợt khủng hoảng đây nó ở ờ, uh, các cái cuộc khủng hoảng đại khủng hoảng lần trước nó diễn ra nó kéo dài rất là lâu uh, diễn ra trong rất là nhiều năm nó nó là tự đến từ cái việc là đổ vỡ trên cái thị trường tài chính như uh, đấy cái, cái chính cái sự đổ vỡ đấy nó sẽ dẫn đến cái cái cái cuộc khủng hoảng các cái cuộc khủng hoảng về sau à, thì bây giờ nhìn lại là uh, nó sẽ là kịch bản như thế nào thì chúng ta phải nhìn là cái thứ nhất là cái việc là um, các cái các cái nước các cái nước trên thế giới họ phải, sẽ phải um, trong bao trong bao lâu phải mất phải khoảng thời gian trong bao lâu để để có thể ngăn chặn được cái ờ, covid đang diễn ra và quay trở lại cái hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường nếu mà cái cái việc uh, uh, phong tỏa nó diễn ra trong khoảng thời gian ngắn thôi uh, thì cái câu chuyện uh, về về về về về về về, về rủi ro về khủng hoảng nó sẽ giảm đi rất là nhiều ví dụ như là trong quý trong quý hai này một số nước như là Mỹ Anh họ có thể uh, tạo đỉnh và ngăn chặn Ờ, và ờ, ngăn chặn được cái covid và quay trở lại sản xuất thì cái rủi ro nó sẽ thấp hơn rất là nhiều ừ. so với cái việc là phải đến quý 3 hoặc là thậm chí là quý 4 năm nay ờ, các nền các các các cái nước đấy mới ngăn chặn được covid thứ hai là chúng ta, ta phải xem là các cái động thái hỗ trợ các nền kinh tế lớn trên thế giới thì nó sẽ tác động như thế nào đến đến đến đến đến đến nền kinh tế liệu những cái động thái này nó có đủ để hỗ trợ để tránh đổ vỡ trên trên thị trường hay không à, thì cái động thái của Fed hiện nay là Ờ, họ đang bơm thanh khoản để tránh đổ vỡ trên thị trường ừ. uh, tài chính thì Fed thì chúng ta có thể thấy là uh, cái động thái của họ hiện nay là khá là khá là khá là quyết liệt uh, uh, thậm chí là Fed đã đưa ra cái gói QE vô cực để hỗ trợ uh, thị trường thì nếu mà so sánh với các cái bảng cân đối kế toán của ECB hay là BOJ thì ta có thể thấy là cái nguồn lực của Fed của họ sẽ vẫn còn rất là nhiều khi mà cái quy mô của các cái gói QE Vâng, cái cái khối lượng tài sản của Fed nắm giữ so với GDP của nền kinh tế Mỹ nó chỉ ở mức là khoảng 2 20 phần trăm hoặc 25 phần trăm gì đấy ừ. so với cái cái quy mô của ECB là BOJ e là lên đến thậm chí là trên 100 phần trăm GDP à, ngoài ra thì các chính phủ trên thế giới thì họ cũng đang dùng các cái biện pháp kích cầu để hỗ trợ uh, uh, trực tiếp cho những người bị ảnh hưởng bởi cái covid uh, thì những cái động thái này là những cái động thái trong ngắn hạn để ngăn chặn cái sự đổ vỡ thì còn cái câu chuyện bây giờ cái câu chuyện quan trọng nhất là trong bao lâu các cái nước đấy họ vượt qua được cái covid để họ trở về với sản xuất kinh doanh bình thường vì cái câu chuyện à, đình đốn sản xuất nó sẽ có tác động rất là lớn đến cái chuỗi cung ứng trên toàn cầu và nó sẽ uh, nếu mà nó diễn ra trong một thời gian dài thì nó sẽ dần lên thuộc khủng hoảng trên thế giới thì hiện hiện nay thì uh, chúng ta vẫn cần phải quan sát thêm là liệu cái cái các cái diễn biến về uh, về ngăn chặn covid nó diễn ra như thế nào liệu các nước có thành công trong việc ngăn chặn hay không uh, thì nó nó sẽ quyết định là cái cái khoảng bao lâu cái khoảng cái mức độ bị uh, khủng hoảng thế giới ở cái quy mô đến đâu và cái trong và cái cuộc khủng hoảng nó sẽ diễn ra trong thời gian khoảng bao lâu ừ. nếu mà nó sẽ nếu mà um, nếu mà cái vụ cái việc sắp đao các cái hoạt động kinh doanh nó diễn ra kéo dài thì cái cuộc khủng hoảng cái quy mô nó sẽ lớn và kéo dài hơn so với rồi à, mình hiểu ý của của hình rồi thì mình hiểu là các panelist đều à, đang quan sát khá là kỹ covid và cái động thái của fed đúng không ạ nhưng tuy nhiên thì à, nếu mà chúng ta so với cái cuộc khủng hoảng là gần đây nhất 2008 ấy, khi bắt đầu nó xảy ra sự cố ấy, thì thật ra là fed lúc đó là cảm giác là giống như đạn vẫn còn rất là nhiều ấy vì lãi suất là lúc đó rất là cao đúng không ạ và giảm giảm dần suốt một thời gian trong khi bây giờ vừa xảy ra covid phát là vì lãi suất ông ở mức thấp ông giảm phát là kịch kim về không hết rồi đã, thì không biết là các chuyên gia của mình có có có để ý cái vấn đề này hay không liệu là cái động thái của phép trong cái bối cảnh như vậy nó có khó khăn hơn so với cái cái lần trước đây như thế nào nhiều không hoàn ra thì ờ, tức là mình cảm giác là hết đạn thì cũng đúng bởi vì là dư địa tức là cái về chất chất lượng thì là lãi suất nó về cái kim là sát không rồi thế nhưng mà về lượng thì thì vẫn có thể là bơm thêm tức là mua những cái ờ, nợ vào và tăng cái balance sheet của Fed lên tức là một động thái là bơm tiền ra thị trường thì hiện tại thì um, quy mô của tài sản của Fed so với cả GDP của Mỹ vẫn là gần như là thấp nhất trong cái khối thị trường phát triển đấy thì là nói là hết đạn thì đúng nhưng mà còn đạn thì cũng đúng tức là hết cái dư địa để cho vay giá rẻ ừ. thêm nhưng mà ở cái mức này thì vẫn có thể bơm thêm nhiều tiền nữa như vậy là vẫn có thể đâu đấy là vẫn nâng đỡ được thị trường tài chính thông qua nhiều gói vài nghìn tỷ đô thì chúng ta có thể hiểu là bơm ờ, trong quá khứ thì ờ, chưa có gói nào lớn như cái gói vừa rồi là 2.000 tỷ đô là 10% GDP hiện tại à, đấy nhưng mà chúng ta có thể hiểu là Fed có thể bơm thêm vài gói 2.000 tỷ đấy nữa cơ đó thì thì tôi nghĩ là là uh, trong bối cảnh hiện tại mà nhất là tôi thì tôi quan trọng nhất là cái giá dầu đấy nếu như giá dầu cao dẫn đến lạm phát cao thì Fed không thể bơm tiền được nhưng nhờ có công nghệ dầu đá phiến từ 2015 dẫn đến là cái mức mặt bằng mới của lạm phát ấy, thông qua mặt bằng commodity của giá dầu thì là đang mức thấp trong lịch sử do cái khả năng sản xuất nó vượt nhu cầu tiêu dùng toàn hình kinh tế trên thế giới đó thì thì Fed có thể có vài cái hỏi vài nghìn tỷ đô Ok, như vậy tôi có thể tổng kết lại nhé để trả lời cho câu hỏi là ờ, các kịch bản có thể xảy ra cho làm khủng hoảng này như nào thì cái người mà có vẻ như là thận trọng nhất ấy hay là tôi tránh tránh dùng cái từ vi quan đúng không ạ thì là anh Tùng tổng khẳng định là ngay từ bây giờ là, là ít nhất là bành của khoảng 2008 rồi đúng không ạ thế còn nó có đến mức nghiêm trọng là khiến thị trường sụt giảm 86 phần trăm như 29.3 không thì thì thì thì là chúng ta lại xem tiếp đấy tức là anh tùng view là như vậy ha cái người mà thận trọng thứ hai trong panel của chúng ta có lẽ là anh khoa đúng không ạ anh khoa thì chưa khẳng định như đơn đóng cột như anh tùng nhưng mà anh khoa cho rằng là cái nền kinh tế nó tiềm ẩn rất nhiều cái thứ nguy hiểm mà có thể chúng ta chưa nhìn thấy hết được mặc dù là hiện giờ thì nó có thể chưa biểu hiện ra nhưng rất có thể nó sẽ xảy ra còn hai à, panel còn lại của chúng ta là anh Hoàng và anh Hinh thì có vẻ như là à, đỡ bi quan hơn và cho rằng hiện tại thì chúng ta phải tiếp tục theo dõi cái Covid như nào và hiện tại ít nhất là Fed cũng đang à, hỗ trợ được thị trường tránh được cái vấn đề về, về thanh khoản hiện tại đúng không? À, tôi, tôi xin bổ sung một chút thì ừ. tức là lạc quan một chút về về thị trường tài chính nhưng mà về cái nền kinh tế thật thì thực sự là cũng khó khăn nhưng mà vì là trong một cái um, thị trường tài chính thì nó nó mo hơn về cái cung quả cầu thì bây giờ cái nhu cầu thì nó vẫn thế thôi nhưng mà à, tức là cái nguồn cung thì vẫn thế thôi nhưng mà cái cái cái nhu cầu đến từ Fed tức là Fed sẵn sàng mua ừ. tức là tăng cái cầu của thị trường tài chính thì nó sẽ tốt hơn đó còn nền kinh tế thật thì tôi à, nghĩ là cũng sẽ rất khó khăn vâng tức anh Hoàng lại chia hai đây tức là nền kinh tế thì anh cho rằng là khó khăn và thị trường thì tạm thời là các kênh tài sản là được hỗ trợ và bơm tiền đúng không ạ rồi thì bây giờ chúng ta chúng ta trả lời thêm một câu hỏi thứ hai rất là quan trọng đúng không? các kịch bản thì rõ rồi và thứ hai là thách thức và cơ hội từ khủng hoảng như nào thế thì từ kinh nghiệm của các anh ờ, ở đây cũng đã từng trải qua cuộc khủng hoảng thì anh cho rằng là cuộc khủng hoảng lần này nó có thể tạo ra thách thức đối với nền kinh tế với doanh nghiệp và với các nhà đầu tư ờ, chúng ta ra sao và song song với bên cạnh đó là cái cơ hội sẽ như nào và dành cho những ai các anh có thể chia sẻ phần này được không trong à, trong panel này thì à, phần lớn chúng ta đều trải qua cuộc hỏi lần trước hết rồi đúng không chắc là xin mời anh Tùng đi Tùng nghĩ là thách thức sẽ rất là khó khăn đấy vì uh, chúng ta thấy ví dụ nhìn như ở Mỹ thì cái leading indicator là cái tỷ lệ người thất nghiệp ấy sẽ tăng đã tăng rất là mạnh rồi tăng 3,3 triệu người rồi và dự kiến còn tăng rất là mạnh trong thời gian tới đa số các công ty là là họ sẽ bắt đầu cho nghỉ việc từ ngày mùng 1 tháng 4 tức là đợi hết tháng 3 này thì um, chúng ta nhìn một cái cuộc hỏa năm 2000 1929 ấy, thì là 1 phần tư số người lao động là thất nghiệp ở Việt Nam mình thì chúng ta thấy là ảnh hưởng cũng rất là nhiều rồi hôm nay Tùng đi làm thì thấy là đường xá rất là vắng và rất nhiều người lao động đã có lẽ là đã đi về quê rồi họ cũng ảnh hưởng đến việc làm rất là nhiều và đặc biệt là những cái ngành mà thông dụng lao động của mình ấy, ví dụ như ngành dệt may chẳng hạn thì khi mà các đơn hàng bị hủy thì ừ, rất là nhiều người công nhân là bị mất việc thì chúng ta tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải đối mặt với cái tình huống rất là khó thì hy vọng là mọi người chuẩn bị trước tinh thần cho cái tình huống đấy bên cạnh đó thì chúng ta lại có dịch bệnh nữa thì là một cái rủi ro rất là lớn còn về ừ, cơ hội thì trong trong khủng hoảng bao giờ cũng có cơ hội nếu mà bạn có tiền nếu bạn có tiền cái cái trích luôn luôn là bạn có tiền khi mà khủng hoảng nó xảy ra bởi vì Tùng đọc lại cái câu chuyện về nhật ký khủng hoảng của Benjamin Ross năm 1931 ấy, thì ừ. anh ấy nói là lúc đấy mọi người đều nhìn thấy cổ phiếu giá rất là rẻ rồi đều ừ. thấy là cơ hội rất là tuyệt vời rồi nhưng mà chả ai có tiền để mua lúc đấy cả thật sự là không ai có tiền lúc đấy mua cả và những người hiếm hoi còn lại có tiền ấy, thì họ không có đủ can đảm để mua để vì mọi thứ quá là bi quan thì bây giờ chúng ta là tôi nghĩ thì chúng ta chưa đến bước đấy vì bây giờ rất là nhiều người vẫn còn rất là nhiều tiền và cũng chưa đi qua đến mức đấy thì uh, cơ hội vẫn có nhưng mà cơ hội đến mức tuyệt vời như kia thì có lẽ là chúng ta vẫn phải chờ thêm ừ. tức là chờ một với cú gọi là đổi đời ấy. ngày ngày đòi đảo rồi thế thì uh, anh khoa anh khoa thì uh, đánh giá cái thách thức và cái cơ hội à, từ khủng hoảng này như nào trong cái cái cái lần khủng hoảng đấy thì thì ở Mỹ thì tôi cũng nhớ là như trong quá trình đi xuống từ năm 29 đến năm 34 thì nó nó cũng phải có đến 7 8 lần mà phục hồi ngắn ngắn ngắn đâu đó từ khoảng độ 10 20 thì cũng lần 30 phần trăm và nhiều nhiều cái chính sách đã đưa ra mọi người cảm cảm giác là mọi thứ đã ok rồi mọi thứ tương lai nó trở lại rồi nhưng mà rồi nó lại những cái làn sóng khiến cho những người đấy lại cắt lỗ và tháo chạy khỏi thị trường ừ. thì đấy cũng là một cái cái thách thức rất lớn ừ. khi mà chúng ta chưa lượng hóa được tất cả cái cái cái cái cái cái cái, cái thiệt hại của nền kinh tế của doanh nghiệp thì chúng ta sẽ nhầm lẫn và chúng ta dễ bị bị bị, bị, bị, bị ảo tưởng rằng ừ. là thị trường đã ổn rồi trong khi xu hướng giảm sẽ tiếp diễn thì đấy là một cái mà tôi sẽ lưu tôi muốn lưu ý nhà đầu tư đặc biệt là những người chưa thực sự vững vàng về về cái tư duy đầu tư ừ. những người mà vẫn còn đang lấn cấn à, đong đưa giữa giữa giữa giữa lướt sóng đầu cơ hay là đầu tư và những người chưa có kỹ năng à, quản trị vốn thì đấy là một cái thách thức rất lớn Đúng ừ. tôi nhớ là từ năm à, từ tháng 11 năm 1930 từ tháng 4 năm 1931 là chỉ số S&P là tăng 43%. Tuy nhiên nếu mà chúng ta mua vào năm 1931 đấy thì đến năm 1932 danh mục của chúng ta chỉ còn 1 phần 3 giá trị <laughs> so với <laughs> so với 1931 thôi. Cái hồi tôi nhớ là hồi khủng hoảng 2008 ấy. Đấy thì sau khi thị trường mình đã đỉnh 1700 ờ, 1174 à, là cao nhất đúng không ạ? Thế là nó correct đoạn đầu ra một xuống 900 thì tôi nhớ lúc đó tôi có đọc một cái bài báo trên tờ đầu tư chứng khoán thậm chí một phóng viên còn bảo là bây giờ mà tôi có bao nhiêu tiền là tôi ôm ôm hết ở cái vùng này mà các bạn biết lúc đó là viên đánh là 900 sau đó nó xuống thấp nhất là 235 điểm đó, chúng ta không thể tưởng tượng được là cái tiềm ẩn nó có thể đến mức như nào tôi không tôi không nói là ám chỉ là bây giờ nó sẽ như thế nhé nhưng mà ý là chỉ là một sự nhắc nhở cho chúng ta à, thôi ý là như vậy à, anh Hoàng đánh giá về cái thách thức và cơ hội từ khủng hoảng này như thế nào à, nói vui một chút tức là phóng viên chắc là bảo là mua hết nhưng mà quên không viết một cái bài sau đấy là tôi đã bán vào t cộng ba như thế nào <laughs> nói vui thôi ừ. tức là thị trường chứng khoán luôn luôn người mua người bán người mua thì sẽ kỳ vọng là giá tăng người bán thì sẽ kỳ vọng là giá giảm thì ờ, thực ra nhà đầu tư Việt Nam thì năm 2008 là một năm gọi như tồi tệ nhất thì năm nay tôi xin nhắc lại là mọi thứ nó vẫn cũng là không tốt Ờ, lắm nhưng mà so với năm 2008 thì thực sự là cái sự tồi tệ nó của 2008 nó vẫn vượt trội hơn rất rất nhiều đó ừ. thì uh, để học được cái bài học sống sót trong khủng hoảng thì các nhà đầu tư chúng ta có thể gọi ờ, tua lại cuốn băng thị trường chứng khoán 2008 của VN đấy. Ừ. Đấy, từng ngày một từng ngày một thì chúng ta mới cảm thấy là uh, khủng hoảng thực sự tức là năm đấy là từ 1.174 điểm về 235 điểm tức là mất uh, hơn 80 phần trăm à 90 hay 85 phần trăm ừ. đấy thì tương đương cái tức Việt Nam năm 2007 2008 là tương đương với Mỹ năm 1933 à, đúng rồi tức chúng ta đã, đã từng trải qua rồi đó thì thì năm nay thì tôi nghĩ là không tệ như 2008 đâu à, thứ nhất là à, thế giới đó bơm tiền nhiều hơn nhu cầu về các tài sản tài chính nhiều hơn cái thứ hai là khả năng điều tiết tốt hơn tuy nhiên thì có một cái yếu tố à, là dịch bệnh là một yếu tố cũng rất là nguy hiểm về cái thời gian ừ. về cái tính là không chắc chắn sơ uncertainty về cái dịch bệnh thì, thì cái yếu tố đấy tôi đánh giá là yếu tố quan trọng hàng đầu mà có thể làm nhà đầu tư thua lỗ là cái tính không chắc chắn về cái thời gian dịch bệnh sẽ kéo dài bao lâu đó thì, thì, thì tôi có nghe lỏm những bạn mà vui là đầu tư nước ngoài và không có mua bán gì à xin lỗi là chỉ bán không có mua <laughs> nếu như à? mà không có những cái thuốc để chữa ừ. cái coronavirus thì mình có thể hiểu là cái chủng SARS là cái tiền thân của cái Covid này ừ. thì từ năm 2003 đến giờ cũng chưa hề có cái thuốc tức là 17 năm rồi ừ. thì đấy cũng là một cái rủi ro là bao nhiêu lâu nữa sẽ có một cái thuốc để mọi người yên tâm là sẽ chung sống hòa bình với covid nếu như mà chung sống hòa bình được với covid thì thì uh, mọi thứ nó sẽ quay trở lại bình thường mọi người lại uh, tổ chức sản xuất kinh doanh ừ. vui chơi giải trí thì mọi thứ sẽ tốt lên đó thì thì nếu như mà tôi rất kỳ vọng là sẽ có một cái thuốc này cho cái covid này sớm nhưng mà sớm thì tôi cũng không lắm kỳ vọng là trong năm nay ừ thì chia sẻ một chút là nếu gọi là bi quan nhất thì hãy nhìn về 2008 ừ. còn năm nay thì somehow sẽ tốt hơn nhưng mà tuy nhiên thì lại có cái ảnh số từ covid đúng không ạ rồi thế còn anh anh ờ, hồi nãy giờ chúng ta nói nhiều về kênh cổ phiếu đúng không ạ thì nếu mà nhìn trên cái bình diện là quản lý tài sản các kênh khác đúng không thì anh nghĩ là uh, những cái thách thức và cổ từ khủng hoảng nó sẽ như thế từ cấp độ tài sản thì cái vì là cái sự không chắc chắn của cái dịch bệnh cũng như là cái việc ờ, mà cái nền kinh tế nó bị giống như cái cốp xe ấy, nó đang bị khựng lại vì việc là dịch bệnh nên là nhiều nền kinh tế trên thế giới họ phải họ, uh, họ phải giảm sản xuất để họ đối phó với covid ấy. thế nên là các cái kênh tài sản um, phần lớn các kênh tài sản đều bị đều bị bán tháo rất là mạnh ừ. để nắm giữ tiền mặt vì là mọi người không chắc chắn nên là mọi người sẽ không đặt cửa vào các cái cân cái tài sản sản mà sẽ theo cái tư thế phòng thủ nhất và sẽ nắm giữ sẽ tăng tỷ lệ nắm giữ tiền mặt lên à, và sẽ chờ đợi đến cái thời điểm mà mà có những cái dấu hiệu là cái nền kinh tế thế giới nó nó bắt đầu trở lại vận hành trở lại thì khi đấy thì cái dòng tiền nó sẽ người sẽ hướng đến các cái kênh tài sản khác à, thì thì trong bối cảnh mà rủi ro hiện nay thì Ờ, thì thì các cái kênh ờ, tài sản có cái độ rủi ro thấp ờ, sẽ có khả năng là hút được cái dòng tiền hơn là các cái kênh tài sản ví dụ ro rủi ro cao như là cổ phiếu ví dụ như là vàng thì có khả năng là sẽ hút và các những, những cái đồng tiền của các cái nước mà trong cái luôn là luôn là những cái nơi trú ẩn khi mà uh, trong khi mà cái rủi ro tăng lên ví dụ như đồng của yên nhật chẳng hạn nó cũng tương đương với một loại tài sản phòng ngừa rủi ro thì đấy là những cái cái cái cái kênh mà có thể hút được dòng tiền ừ, ờ, trong trong bối cảnh mà rủi ro đang cao cái cái mức độ không chắc chắn trên thị trường đang cao như hiện nay uh, còn về góc độ doanh nghiệp thì tôi thấy là rủi ro về doanh nghiệp thì sẽ đến từ cả về phía cung và phía cầu cái phía cung thứ nhất là hiện nay ở chuỗi giá trị trên thế giới họ đang bị gián đoạn tức là nó giống như là một cái cỗ máy có bốn bánh xe thì bây giờ một, một cái bánh xe mà nó bị hỏng thì cái ba cái bánh xe còn lại nó sẽ cũng sẽ rất là khó để nó vận hành trơn tru được ừ. thì thì cái từ phía cung thì nó sẽ nó sẽ đến từ cái việc là uh, cái dịch bệnh này kéo dài bao lâu thì nó dẫn đến là các cái nước họ có thể vận hành cái một cái hoạt động kinh tế cái sản xuất của họ trở lại bình thường hay không thì nó sẽ liên quan đến cái cung của nền kinh tế cái điều thứ hai là cái việc mà nó ảnh hưởng của covid lần này nó tác động đến doanh nghiệp nó dẫn đến là sản xuất bị ờ, đình đốn trở lại thì nó lại tác động đến cái việc là thu nhập của người dân của người lao động nó giảm sút thì chính cái đấy lại tác động đến phía cầu khi mà cầu giảm thì nó cũng sẽ tác động đến đến nền kinh tế và đến doanh nghiệp thì hiện tại nó đã tác động đến doanh nghiệp cả về phía cung và cả, cả về phía cầu thì uh, cái tôi cũng cùng quan điểm với anh ờ, Hoàng đó là cái rủi ro lớn nhất hiện tại là cái là chính là cái dịch bệnh Ờ, cái khoảng thời gian bao lâu để chúng ta có thể ngăn chặn và và ngăn chặn và đánh bại được covid thì nó có sẽ sẽ sẽ có uh, cái nó sẽ đưa ra cái uh, kết quả là việc uh, nền kinh tế sẽ phục hồi như thế nào thế nó sẽ có ừ. như vậy là trên phương diện kinh tế là nên uh, khá là là là, là thận trọng với cái thách thức mà từ cái cái cái nguy cơ khủng hoảng lần này có thể tác động đến doanh nghiệp nhất là trên phương diện cả cung và cầu luôn đúng không ạ còn đối với góc độ những cái kênh tài sản thì anh cho rằng là trong cái bối cảnh như này thì uh, người ta vẫn sẽ lựa chọn các cái kênh tài sản an toàn hơn còn khi nào mà sẵn sàng cầm giữ những cái tài sản mà rủi ro hơn thì phải khi mà thực sự là kinh tế bắt đầu có những cái dấu hiệu hoạt động bình thường trở lại đúng không ạ rồi thì còn anh khoa anh khoa có cái nhận định gì bổ sung thêm ngoài những cái chia sẻ vừa rồi của các bạn một lít phần ờ, thách thức và cổ hội Ờ, tôi cũng nhấn mạnh thêm cái ờ, cái hiện tượng đấy là trong phần lớn các cái cuộc khủng hoảng liên quan đến nợ thì, thì vàng luôn luôn là cái tài sản được săn đỏ có một hiện tượng như thế và nếu mọi người nhìn vào một cái xu hướng dài hơi của vàng ấy, trong trăm năm nay ấy, thì cái tài sản đấy nó luôn luôn tăng giá đó tức là nó đi ngược lại với cái cái chu kỳ à một cái, cái xu hướng dài hơi khác của nền kinh tế là luôn luôn bơm tiền thì vàng luôn luôn tăng giá đó. đấy là dài hạn và nếu mà bây giờ chúng ta nhìn thấy một cái nguy cơ rõ ràng của việc suy thoái và chuyển sang khủng hoảng thì tôi nghĩ rằng việc làm khôn ngoan là nên để để một phần tài sản ở những cái nơi có thể lưu trữ cái cuộc cải của mình như thế Đó. còn về cái thách thức tôi cũng bổ sung một cái nữa là trong cái cái cái, cái ờ, làn sóng mà mà khủng hoảng thì thông thường những cái doanh nghiệp mà sử dụng nợ nhiều sẽ là những doanh nghiệp mà có nguy cơ cao nhất là sẽ bị vỡ nợ bởi vì họ không thể làm ra đủ đủ đủ tiền để mà trả trả nợ đấy thì ờ, và mình có thể hình dung là những doanh nghiệp nào đang đang gặp vấn đề này. những doanh nghiệp nào mà đang đang đang đang kinh doanh kém hiệu quả ví dụ như là lĩnh vực dầu khí năng lượng tôi thấy là một lĩnh vực đang tiềm ẩn rất là nhiều vấn đề à, trong lĩnh vực công nghệ cũng có những cái cái cái cái mảng mà nó không tạo ra tiền ừ. nó cũng là một cái vấn đề ừ. giải trí cũng như vậy và internet tôi nghĩ rằng là đấy là những cái chỗ mà chúng ta cần phải, phải, thận trọng đó thì phải bổ sung một cái điểm doanh nghiệp nào nặng nặng nợ là sẽ rất là khó khăn trong ừ. trong trong khủng hoảng thách thức trong lúc này đúng không ạ vâng. Đây là rất yếu và ừ. kênh ờ, anh cho rằng kênh vàng là kênh mà có thể coi là một cái trú ẩn trong thời kỳ này đúng không? Ừ tôi nghĩ là có một cái thách thức mà chúng ta nên nên để ý đến nó tức là sẽ có những cái rủi ro mà chúng ta không lường trước được đúng không? chúng ta biết là có ba loại ba cuộc khủng hoảng là khủng hoảng về sức khỏe khủng hoảng về trên thị trường tài chính và khủng hoảng về kinh tế ba cuộc khủng hoảng này nó xen lẫn tương tác với nhau họ nó sẽ tạo ra những cái hệ quả mà những cái dư chấn những cái hệ quả mà có thể chúng ta chưa chưa tại thời mà chúng ta chưa chưa nhìn ra được chúng lấy ví dụ như là năm 1931 ấy, tức là hai năm sau khi mà đại suy thoái thì các nước lớn lúc đó bây giờ rất là mệt rồi Nhật Bản đánh Trung Quốc chiếm đất đó. Liên Hợp Quốc uh, phiên bản một của Liên Hợp Quốc lúc đó là League of Nations không làm được gì cả vì các nước các nước khác quá mệt rồi thì uh, tất nhiên là thời điểm này chúng ta còn quá sớm để nói về những cái chuyện những cái hệ quả xa xôi như thế nhưng ý tùng nói là có những cái điều mà có thể chúng ta hiện nay tại tỷ lệ này chúng ta chưa nhìn ra được và nó nó ngoài địa chính trị có thể có những cái khác ừ. xảy ra ví dụ như là ừ. Đài Loan họ tuần tuần vừa rồi họ đã tập trận bắn đạn thật để chống một cuộc xâm lược đấy là một thực tế thì ờ, có thể có những cái hoặc là trong chúng ta nhìn thấy là trong cái biến đổi khí hậu này đúng không ạ cái virus này có thể là một cái hệ quả đấy và có thể có những cái hệ quả khác từ cái biến đổi khí hậu mà chúng ta tại thời điểm này chúng ta chưa nhìn ra được thì um, chúng ta có thể phải aware được cái tình huống đấy theo tôi anh tùng nghĩ là như vậy ừ, nhưng mà là anh tùng có bổ sung thêm một góc nhìn mình thấy gần đây um, cái bài viết của anh Redelo chia sẻ đấy là vì cái bối cảnh nó xảy ra trong bối cảnh mà cái wow gap đúng không? cái sự phân cấp về giàu nghèo và political gap rất là giống với cái kỳ khủng hoảng 2933 trước cái, cái, cái thời kỳ mà xảy ra khủng hoảng cái chiến tranh thế giới thứ hai cho mình hy vọng rằng là bây giờ hòa bình vẫn là tối thượng đúng không ạ ý là như vậy nhưng mà tuy nhiên thì ờ, thì có thể không đến mức là là, là chiến tranh ở tầm quốc gia nhưng mà chúng ta nhìn thấy những cái nguy cơ bạo loạn á đúng không cái hồi 2933 lúc đó như thế là bạo loạn cũng rất là nhiều và bây giờ người ta đang thống kê là gần đây là cái nhu cầu mua súng ấy ở bên Mỹ Mỹ một số nước là tăng đột biến luôn người ta phòng là trường hợp xảy ra đói là sẽ có bạo loạn mà người ta bảo vệ họ trước hoặc là chúng ta thấy một số quốc gia như Pháp là người ta cũng ngại là cái biện pháp mà cách ly mà với những cái vùng mà người nhập cư mà nghèo đói là sẽ rất là nguy hiểm Đấy, thì thì cho nên là cái bổ sung của của anh, anh Tùng cũng là rất đáng lưu ý đúng không? rồi như vậy là à, tóm lại là các panelist đều đưa ra là cái thách thức từ cái lần này à, tương đối là, là là lớn đúng không còn cơ hội nó nó sẽ đến nhưng mà tuy nhiên thì à, chúng ta phải có sự chuẩn bị à, chú đáo nhất là phải có tiền mà phải có sự khôn ngoan nữa đúng không? thì mới mới có thể tận dụng được tốt à, bây giờ chúng ta sang luôn cái phần cuối cùng là cái phương án về chuẩn bị à, tài chính cá nhân đi đúng không đúng không vì à, nói gì nói chúng ta vẫn phải quay lại câu chuyện là cơm ăn áo mặc và cái sự à, an toàn của các cá nhân trong cái bối cảnh này là như nào đúng không thế thì các bạn có thể chia sẻ hai câu hỏi thứ một là các cái sai lầm thường gặp của nhà đầu tư khi gặp khủng hoảng như nào và nếu mà để chuẩn bị cho cái bối cảnh tới có thể có rất nhiều ẩn số phía trước thì về tài chính cá nhân chúng ta nên chuẩn bị ra sao đúng không có thể chia sẻ cho nhà đầu tư bởi đoàn à, tôi ờ, có một cái chia sẻ này tức là cũng từ kinh nghiệm bản thân thôi tức là trong những cái lần mà gọi là thị trường chứng khoán lao dốc thì cái sai lầm thường xuyên nhất là hay nhà đầu tư hay đo độ sâu mà quên đi một câu hỏi quan trọng hơn là đo là nó sẽ kéo dài bao lâu cái câu trả lời cho cái câu hỏi nó kéo dài bao lâu cái khủng hoảng kéo dài bao lâu nó sẽ giúp bạn sống sót à, tốt hơn là nó sẽ rơi bao bao nhiêu điểm mà nó sẽ kéo dài bao nhiêu tháng đầu tiên bạn phải trả lời được là kéo dài bao nhiêu tháng thì bạn có một kế hoạch phù hợp nếu như bạn không trả lời được thì tốt nhất là hãy giả định là nó kéo dài hai năm ừ. lời khuyên của tôi là như thế hãy giả định là nó kéo dài hai năm nếu như không trả lời được câu hỏi là bao lâu còn đấy thì bao lâu thì nó sẽ tương ứng với bao sâu thôi ừ. thì uh, quay vào những cuộc khủng hoảng lần trước thì uh, hai cuộc khủng hoảng lần trước thì Mỹ đã giảm 50 và 60 phần trăm tương ứng uh, Việt Nam của năm 2008 giảm 8 phần trăm đó thì um, tốt nhất là không nên hỏi là bao sâu mà hãy uh, chuẩn bị ít nhất một năm hoặc hai năm là thị trường chứng khoán sẽ khó khăn và chúng ta với cái gọi là khó khăn 2 năm đi thì chúng ta sẽ phân bổ nguồn lực chúng ta như thế nào để chúng ta trong cuộc khủng hoảng giống như là cuộc thi lặn tức là sẽ nói là là là ai hết oxy trước thì người đấy gọi là sẽ là người xin thua và những người còn oxy cuối cùng thì sẽ là người chiến thắng thì cái vui thôi tức là chiến thắng ở đây tức là sống sót để có thể làm lại à, tái thiết tức là để tái thiết đó ừ, ừ, ừ. sau cùng trung bình thị trường chứng khoán từ đáy khi có đáy đến 2 à, năm sau khi có đáy là 3 năm sau khi có đáy là thị chứng khoán sẽ tăng rất là gấp đôi và rất nhiều cổ phiếu là sẽ giúp bạn nhân 3 nhân 4 lần cái giá trị tài khoản đấy thì quan trọng là chúng ta phải sau còn thời điểm hiện tại thì à, về tài chính cá nhân thì vì là nếu mà ước tính cho hai năm khủng hoảng thì chúng ta nên phân bổ nhiều vào những cái khoản đầu tư an toàn ví dụ như là tiền gửi ngân hàng là vàng là trái phiếu của những công ty có chất lượng tín dụng tốt đấy thì thì cái này các bạn phải tham khảo những chuyên gia đánh giá về tín nhiệm tín dụng đó thì, thì sẽ tốt hơn còn phân bổ ở thị trường chứng khoán thì rõ ràng là những khoản tiền bạn có thể vứt đấy không ừ. nhìn thấy và không đi vay xin nhắc lại là không được đi vay để đầu tư chứng khoán vào thời hiện tại thì nó sẽ giúp các bạn sống sót được trong 2 năm hoặc thậm chí lâu hơn vấn đề gì ừ. ok vì vậy là góc nhìn khá là sâu sắc đúng không ạ đầu tiên là tránh cái sai lầm trước đúng không không phải là độ sâu từ đỉnh xuống bao nhiêu mà kéo dài trong bao lâu có thể chuẩn bị cho khoảng 2 năm đúng không ạ và vấn đề về phân bổ tài sản thì ờ, nên có những cái khác cái góc nhìn mà an toàn như phần kia và đặc biệt là không được ờ, không nên đi vay để đầu tư chứng khoán đó là những cái điểm nhấn của anh Hoàng rồi thế còn uh, anh Tùng là một web planner thì uh, rất hay làm các tài chính cá nhân cho khách hàng thì lúc này anh uh, nghĩ là nhà đầu tư cá nhân nên chuẩn bị như này thực ra thì chúng ta chuẩn bị thì chuẩn bị từ, từ làm quá trình từ lâu rồi từ trước rồi lúc nào trong quá trình chuẩn bị ấy thì cái lối sống đơn giản nhất là chúng ta luôn luôn tiêu ít hơn cái số tiền mình kiếm được ấy luôn luôn có cái tỷ lệ tiết kiệm là ví dụ như trên 10% chẳng hạn bước đầu tiên luôn luôn có số tiền dư hàng tháng và bước thứ hai là dùng số tiền dư đấy để chúng ta chúng ta đầu tư chúng ta đầu tư tích lũy ạ đầu tư với mục tiêu tiêu là giữ gìn nguồn vốn và có một cái mức lợi nhuận mức lợi nhuận nó phù hợp cho các khoản đầu cơ để có số tiền giàu nhanh và cái thứ ba là cái thứ ba là cái mà tạo ra sự khác biệt rất lớn đấy là bold action tức là phải rất là can đảm những lúc mà khủng hoảng như này ấy, người nào mà gan dạ can đảm mà có thể chấp được cơ hội tiếp được thời cơ từ khủng hoảng là tất cả những cái cái cái trước nó chỉ là cái sự chuẩn bị để chúng ta hành động vào thời điểm này thôi nên ai mà có thể chấp được cơ hội từ khủng hoảng thì nó sẽ tạo ra sự khác biệt rất là lớn thì có một câu nói là những công ty vĩ đại đều được xây dựng trên cái đống cho tàn của khủng hoảng thì ờ, có lẽ là những nhà đầu tư vĩ đại cũng đều như vậy ừ, rất là thú vị ha ừ. lý rất là thú vị đấy như vậy là quan điểm của anh Tùng khá là ràng đúng không đầu tiên là cái sự chuẩn bị nó phải từ trước đó, trước khi nó xảy ra chuyện như này đây là một góc nhìn mà mình nghĩ là mình thấy khá là thú vị tức là mình cân đối tài chính là tiêu ít hơn so với thu nhập đấy nó tiết kiệm đầu tư thường xuyên và trong những cái thời điểm như này là phải có sự chuẩn bị và hành động mạnh mẽ rất là sức khỏe rồi cảm ơn anh tôi à, anh khoa bổ sung theo anh nghĩ là à, chuẩn bị phương án tài chính như nào thì uh, chia sẻ kinh nghiệm của tôi trong uh, cái, cái cái lần uh, khủng hoảng này tám ấy thì tôi thì lại uh, không phải là một người có, có hồi đấy thì mình không có tầm nhìn tốt và tôi tôi phải chia sẻ thực có một cái cái vấn đề mà hồi đấy tôi gặp phải đấy là tôi không đủ cái cái sự dũng cảm để mà cắt lỗ cái khoản đầu tư của tôi à nó hơi trái ngược lại với anh Tùng là mình dũng cảm để nhảy vào mua cái tài sản đấy tôi tôi hồi đấy tôi bị đóng băng khi mà nhìn cổ phiếu nó cứ mỗi ngày nó cứ đi đều hai ba phần trăm như thế mà không bán được tôi thấy có những ngày tôi thấy tôi đóng băng tôi không làm gì được cả đó thì ờ, cái này ờ, nó cũng chắc là nguồn gốc của nó phải xuất phát từ chính cái việc cái lý do ban đầu tôi, tôi, tôi đưa ra cái hành động mua đấy là cái gì đúng tôi thuần túy hồi đấy tôi tiếp cận với tư tư tưởng của một người đầu cơ một người giao dịch chứng khoán tôi không có tư duy đầu tư nên tôi đi hợp hành động hợp lý nhất của tôi lúc đấy là phải thoát ra ngoài càng sớm càng tốt à, nhưng tôi không làm được điều đó à, và tôi sẽ đã đã đã gặp cái đã bị thất bại rất là nặng trong cái khủng hoảng đấy thì ờ, đó đấy là cái kinh nghiệm của tôi ừ, ừ. trong cái, cái biết là vì sao mình mua cái tài sản đấy thì mình bạn sẽ biết rằng là lúc nào bạn cần phải ra một hành động quyết liệt bán ừ. hay là không ok đúng rồi tất cả hành động của mình là phải nhất quán với cái chiến lược của mình đúng không ạ cái đó là cái quan trọng nhất đúng không? À, mời anh anh cười bổ sung góc nhìn các sai lầm mà nhà đầu tư hay gặp trong khủng hoảng là gì là về mặt phương án tài chính cá nhân thì là chuẩn bị như này Chà. em thì em thấy góp ý về phần phương án tài chính cá nhân thì em nghĩ là um, quan trọng nhất là ờ, để um, đối với sống sót được qua các cuộc khủng hoảng không chỉ là cá nhân đâu mà doanh nghiệp thì cái quan trọng nhất là cái dòng tiền cái dòng tiền là cái quan trọng nhất ừ. à, thì về về dòng tiền đối với người đối với cá nhân đi thì mình ờ, thứ nhất là ờ, mình phải luôn luôn dự phòng những cái khoản một một cái khoản nào đó cho những cái sự việc nó rất là cấp bách mà nó đột ngột xảy ra mình không lường trước việc ví dụ như bệnh tật các thứ đối với con đối với mình là cực kỳ quan trọng vì những cái đấy vì nếu mà mình có khoản dự phòng đấy thì thì thì nó sẽ không tạo áp lực cho các cái kênh đầu tư của mình những cái lúc mà mình rất là cần đến tiền để xử lý các, các cái những, những cái bất chắc mà mình gặp phải trong cuộc sống thì cái đấy là rất quan trọng nó như có một cái bảo hiểm cho mình ấy. Ừ. Ờ, thứ hai là về nhà đầu tư ấy cá nhân ấy tức là họ nhiều khi là họ không phải là nhà những nhà đầu tư chuyên nghiệp mà có thể theo dõi hay là follow thị trường nó là gọi là sát sao được nó như là những người chuyên nghiệp được thì um, thì chính những cái đợt khủng hoảng ấy mà cái định mặt bằng định giá thị trường nó so với những khi mà họ mua ở trên đỉnh ấy thì nó đã chạy đi đó rất là nhiều thì có thể trong cái cuộc khủng hoảng đấy lại là cái cơ hội cho những người đầu tư cá nhân để họ tham gia đầu tư vào những cái Ờ, thị trường tài chính như như như, như thế này thì đối với nhà đầu tư cá nhân thì họ không không thể sát sao theo dõi thị trường các thứ được thì có có một cái có một cái gọi là một cái kế hoạch đầu tham gia thị trường ví dụ như là uh, nếu mà nhà đầu tư có một cái khoản tiền nào dòng tiền nhàn rỗi hàng tháng chẳng hạn thì nhà đầu tư có thể trích một phần ở đấy để đầu tư vào thị trường tức là thay vì là bỏ một cục ngay lập tức ừ. thì họ có thể uh, tham gia thị trường một cách đều đặn tức là hàng tháng họ trích ra một khoản để họ được gia nhập họ có thể đầu tư vào các cái, cái quỹ ờ, mà hỗ trợ cho các nhà đầu tư cá nhân chẳng hạn đấy thì ờ, thì cái đấy nó sẽ giảm cái rủi ro cho nhà đầu tư rất nhiều khi mà họ hàng tháng cái dòng tiền mà nhàn rỗi của họ họ trích ra một phần để họ tham gia đầu tư thị trường thì họ có thể sống sót được khi mà thị trường uh, qua qua thời điểm đáy của thị trường khi mà họ không hoàn toàn là Ờ, họ không bỏ quá nhiều số, số tiền số tài sản của họ vào thị trường và họ ừ. cũng không có khả năng để họ đoán được đâu là đâu là đáy thị trường để mà mình có thể mua có thể ờ, đối với nhà đầu tư chuyên nghiệp cái câu chuyện đấy cũng thì khó rồi chứ không ừ, ừ. không chứ không chắc gì đến nhà đầu tư cá nhân thì có thể là họ dành khoản tiền họ đầu tư vào một cái quỹ nào đó mà giúp họ có thể uh, đầu tư theo theo cái kiểu uh, hàng tháng bỏ ra một số tiền để mua cổ phiếu để mua cổ phiếu thì có có thể sẽ giúp họ uh, sống sót được qua cuộc khủng hoảng đấy và có thể thu được lợi nhuận ừ, tốt sau khi mà uh, thị trường hồi phục cảm ơn Huỳnh tôi thấy ban đầu chúng ta mỗi người là ép vô một cái cái view rất là là là uh, không không tức là không hoàn toàn giống nhau nhưng mà khi mà tổng hợp lại thì có nhiều điểm rất là thú vị như Hinh thì đưa ra một cái phương án thêm là mặt tài chính cá nhân à, đầu tiên là phải nhìn cấp độ rủi ro này quản trị rủi ro bằng cách là có những khoản dự phòng trước đúng không còn hoạt đầu tư thì như đã nói là tham là market là cực kỳ khó với những nhà đầu tư chuyên nghiệp thì còn nói gì nữa những nhà đầu tư thông thường thì một cách cách lựa chọn khá là giống với cái panel DINSIDE 02 lần trước chúng ta vừa mới nói về bộ tài sản có một cái cách là regular investing đúng không thì đã đỡ phải đau đầu cái chuyện là dự báo bao giờ bao giờ đấy bao giờ định thì đó là một cái phương án gợi ý khá là thú vị à, như vậy là chúng ta đã trả lời xong ờ, các cái nội dung chính của panel lần này rồi bây giờ đến cái phần mà giải đáp cái ờ, thắc mắc của các quý nhà đầu tư thì ở đây tôi đã nhận được ờ, rất là nhiều câu hỏi đây rồi thì tôi ờ, sẽ chọn một vài câu mà sát với cái đề tài chúng ta nhé để tôi đọc lên cho các panelist chúng ta sẽ sẽ trả lời thêm này à, một câu hỏi của một bạn à, theo các chuyên gia việc phép bơm 2.000 tỷ vào nền kinh tế Mỹ sẽ để lại hậu quả gì sau Covid-19? Liệu chúng ta có thể tránh khỏi lạm phát sau khi Covid-19 qua đi không? Khi mà tiền coi như là giấy, cứ cần thì lại in, thì liệu giá trị đồng tiền trong tương lai còn ờ, được coi trọng không? Hay là mọi người sẽ chuyển sang xu thế dùng đồng tiền điện tử, cryptocurrency, ví dụ như là Bitcoin hay là Libra? Dạ. Câu này uh, bạn nào trả lời rồi xin mời khoa à, rất hay bởi vì ờ, đúng là theo theo, theo logic thông thường là cứ in nhiều tiền thì đồng tiền đấy trở nên một giá trị đúng không ạ nhưng mà mọi người cũng phải đặt lại một câu hỏi là tại sao cái đồng đô la mỹ ấy, được nhiều người ưa thích như thế không không chỉ những cá nhân như chúng ta mà ngay cả ngân hàng nhà nước cũng ưa thích cái đồng đô la đấy bởi vì cái đồng đô la đấy là một đồng tiền nó dự trữ được cái của cải người ta tin vào cái đồng tiền đấy Ừ. giống như là in gas we trust kiểu như thế đấy đó, cái niềm tin đấy nó là cái cái cái cái cái rất là lớn nó nó sẽ quyết định được cái việc là người ta có in thêm tiền đấy ra thì, thì nhu cầu cái đồng tiền đấy vẫn lớn và người ta vẫn tiếp tục dự trữ cái đồng tiền đấy đó. tất nhiên là đến một cái mức nào đó thôi khi mà cái cái gọi là cái tín nhiệm của cái chính phủ nó không còn được tốt nữa thì người ta sẽ bắt đầu người ta nghi ngờ lúc đó thì là câu chuyện rất khác và dạ. lúc đó mới có thể có lạm phát uh, còn bây giờ về căn bản chúng ta vẫn nhìn thấy giá dầu đang giảm đúng không ạ ừ. giá dầu là một cái, một cái chi phí căn bản của doanh nghiệp và cho thấy rằng là cái xu hướng giá cả nhìn chung nó đang đi xuống thì cái việc mà in tiền thêm đấy hai cái đấy nó sẽ nó sẽ gọi là offset offset lẫn nhau offset tức là nó sẽ ừ, tức là không đến mức tiêu triệt tiêu lẫn nhau đúng không ạ ừ. và rất khó để tạo ra lạm phát ngay trong trước mắt nhưng chúng ta hình dung là về lâu dài nó sẽ tạo ra một cái áp lực lạm phát ngầm lên lên lên cái thị trường tài sản này ừ. đặc biệt là cổ phiếu này ừ. những cái chứng khoán này ừ. chúng ta sẽ thấy và nó tạo ra những cái cái cái cú nổ bong bóng như thế thì tôi nghĩ là chưa sợ lạm phát đâu đây là cái giai đoạn mà cân làm sao cho nó nó, nó khéo về được hành chính sách lúc này đúng không ạ rồi cái uh, nhận xét của hoàng thế nào trả lời cho câu hỏi này um, tôi cũng ờ, nghĩ là là, là thực ra dự trữ cái đồng tiền ừ, đô la ấy, mặc dù là được bơm rất là nhiều nhưng mà đấy chúng ta nhìn là uh, Fed thì mới bơm gọi là nhiều nhưng mà so với các nước khác như Nhật bơm ít hơn về quy mô so với GDP rất nhiều đó thì thì chúng ta dự trữ đồng đô la thì chúng ta đặt niềm tin vào hai vấn đề thứ nhất là khả năng kiểm soát vấn đề của của Fed và thứ hai là khả năng gọi là à, tạo nên thặng dư của cả xã hội GDP tăng trưởng trong tương lai của nước Mỹ ừ. thế chúng ta đặt niềm tin vào hai vấn đề đấy thì đến hiện giờ thì nước Mỹ vẫn đang tạm là vị trí số 1 và với cái tốc độ cũng à, tăng trưởng nền kinh tế cũng đang xếp thứ hai trong cái nhóm thị trường à xin lỗi là thứ nhất trong nhóm thị trường phát triển và thứ hai trong cái về nếu mà so với Trung Quốc thì là đứng sau Trung Quốc một chút đó thì thì thì đặt niềm tin vào đồng đô la tôi nghĩ vẫn là hợp lý tại sao chúng ta không đặt niềm tin vào cái đồng tiền ảo thì ờ, bởi vì rõ ràng là tôi thì quan điểm là ờ, nền kinh tế thế giới thì luôn luôn phải có một gọi là leader ừ. thì nếu như mà một đồng tiền ảo mà của một cái ông sáng tạo ra cái đồng tiền ảo đấy thì chúng ta mua đồng tiền ảo đấy tức là chúng ta đi follow cái, cái một cái ngày mà nó không phải là một nền kinh tế nó không có một cái tầm ảnh hưởng nó không có một cái tổ chức nó không có một cái gọi là sự ờ, cân đối về nhiều thứ xã hội và tài chính thì thì rất là rủi ro vì cái đồng tiền ảo nó sẽ không được những cái nước uh, những cái nền kinh tế khác trên thế giới chấp nhận thì chúng ta vô hình chung là chúng ta đang nắm giữ một thứ không được thừa nhận thì chúng ta sẽ chỉ lưu thông trong một cái xã hội ngầm thôi tức là đồng tiền ảo vẫn có chỗ đứng nhưng nó sẽ đứng ở trong một cái nền kinh tế ngầm ví dụ như là uh, giao dịch xuyên biên giới em tin tôi cũng biết ừ, nhưng mà có thể hình dung là như vậy thì thì tôi vẫn thêm một quan điểm là mặc dù phép bơm 2.000 tỷ hay là vài gói 2.000 tỷ nữa thì chúng ta vẫn có thể là được đồng loạn À, tóm lại, theo anh Khoa với anh Hoàng là cứ in God we trust thôi đúng không ạ? Rồi. Ừ câu hỏi thứ hai của uh, một nhà đầu tư này trong một kịch bản lạc quan Việt Nam ta chống dịch thành công hoạt động sản xuất kinh doanh sớm trở lại bình thường nhưng trong bối cảnh Mỹ châu Âu đứng trước những hậu quả sâu rộng của dịch các anh đánh giá thế nào về tác động tiêu cực lên xuất khẩu FDI du lịch trong kịch bản ấy liệu có ngành nhóm ngành nào sẽ vẫn có tăng trưởng tốt có tiềm năng dựa vào thị trường trong nước không trân trọng cảm ơn Đấy, trong kịch bản tốt là được đưa ra là Việt Nam có thể kiểm soát tốt được dịch Covid nhưng mà uh, thế giới là phức tạp thế giới là phức tạp thì, thì uh, vẫn vẫn phải đi từ cái câu chuyện là các các nước trên thế giới họ họ họ kiểm soát dịch bệnh như nào uh, họ um, có thể quay trở lại cái cuộc sản xuất bình thường như là nhập khẩu hàng hóa bình thường hay không tại vì chúng ta có thể thấy là có thể thấy là Việt Nam là một nước có cái độ mở kinh tế rất là lớn và phụ thuộc khá là lớn vào xuất nhập khẩu các cái thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam ví dụ Mỹ là thị trường xuất khẩu số 1 của Việt Nam thứ hai là đến thứ hai là Trung Quốc và thứ ba là là châu Âu thì hiện nay thì chúng ta phải uh, theo dõi là cái việc mà các cái thị trường lớn của Việt Nam họ vượt qua Covid này như nào như, như hiện tại thì Trung Quốc họ đã họ đã tương đối là thành công trong việc kiểm soát Covid rồi còn bây giờ chỉ câu hỏi đặt ra là châu Âu và Mỹ thì việc mà trong bao lâu Mỹ và châu Âu phải tiếp tục lockdown hoạt động của họ để họ kiểm soát covid thì nó sẽ có tác động đến đến sự uh, tác động về về cả mức độ quy mô như là cái thời gian đến cái việc uh, đến cái những cái biến số về xuất khẩu của nga Nam như là những cái như kiểu FDI các biến số khác này mình tính như là FDI um, thì um, thì à, ở đây câu hỏi nhà đầu tư là trong cái kịch bản ấy, liệu có nhóm nào làm vẫn tăng trưởng tốt mà kiểu nó nó, nó không phụ thuộc vào bên ngoài nó khai thác được thị trường trong nước ấy. Thì, trước mắt là họ phải uh, phải kiểm soát tốt dịch bệnh để họ không phải lockdown cái hoạt động của họ thì họ mới có cơ hội để họ nhập khẩu các cái hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam à, okay. thì thì sợ thì thì đối với ờ, trong bối cảnh mà nền kinh tế bị ảnh hưởng rất là nặng bởi dịch covid thì uh, những cái mặt hàng thiết yếu ấy, thì nó sẽ có nhu cầu nó sẽ bền vững hơn trong cái bối cảnh hiện tại thì những mặt hàng như là như là các cái những cái lương thực thực phẩm những cái mặt hàng thiết yếu thì bao giờ cũng là những cái à, mà có thể ừ, mang tính là vẫn vẫn vẫn ổn định trong cái bối cảnh hiện tại là tương tự thực phẩm ngoài ra thì um, chúng ta có thể nhìn đến những cái uh, những cái lĩnh vực mà hiện nay đang có nhu cầu rất là lớn ví dụ như là những cái thiết những cái thiết bị y tế những cái mặt hàng liên quan đến phục vụ cái hoạt động mà để đối phó với covid ừ. thì cũng là một trong những cái những cái lĩnh vực ví dụ như là nhựa chẳng hạn nhựa ừ. để mà sản xuất ra các cái lĩnh vực vật liệu y tế đấy thì cái nhu cầu nó sẽ sẽ sẽ là lớn sẽ tăng lên rất là lớn đấy thì um, trong bối cảnh này thì tôi vẫn đánh giá là những cái mặt hàng thiết yếu đối với đối với cuộc sống hàng ngày thì vẫn sẽ duy trì được cái tăng tức là cái cái việc duy trì được cái xuất khẩu uh, ổn định trong trong trong trong trong, trong, trong cái bối cảnh mà cùng uh, nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn do covid hiện nay. Ok, cảm ơn Huyền uh, cũng câu trả lời khá rõ ràng rồi đúng không? Đây có thêm câu nữa này. Ngành nào sẽ hồi phục nhanh nhất sau khủng hoảng? Câu hỏi tôi nghĩ là rất là thú vị. Ừ. Thì nó nó giá trị rất là nhiều câu hỏi tiểu đô đấy ai cũng muốn trả lời câu hỏi này nhưng mà thực ra thì nó sẽ có nhiều yếu tố nó sẽ tác động đến cái này nó không phải là một một cái mệnh đề đúng ngay từ hiện tại vì nó phải là sau sau thứ nhất là phải sau khủng hoảng sau dịch bệnh và thứ hai là có những chính sách kích cầu tuy nhiên thì ở thời hiện tại thì à, tôi cái góc nhìn của tôi thì có thể thấy là à, sức mua của dân sẽ rất yếu ừ. sau khủng hoảng nên là nếu kỳ vọng phải kỳ vọng vào những cái uh, tổ chức hoặc là những chính phủ có những chính sách về về tài khoá tức là cầu đường kích thích kinh tế bằng cách giải ngân đầu tư công thì những cái doanh nghiệp như thế thì sẽ dễ dàng có thể là được hưởng đợi trước chứ còn sức mua trong dân là rất rất yếu bởi vì là các bạn tưởng tượng ăn thì vẫn phải ăn nhưng mà đi làm thì có thể là việc thất nghiệp ừ. xong thời gian rất dài à, hoặc là thu nhập nó không đủ để bù đắp cái cái nhu cầu chi tiêu tối thiểu thì dẫn đến là cái sức mua trong dân sau cái dịch bệnh nó sẽ yếu hơn trước tương đối nhiều thì chỉ có chính phủ với cái tiềm lực là có thể phát hành nợ để dùng cái nợ đấy để đi đầu tư công thêm thì mới có tiền ngay thì những doanh nghiệp à, có thể hưởng lợi ví dụ như là sắt thép xi măng đó thì thì sẽ sẽ tốt thì chúng ta nên chọn những nhưng tất nhiên là phải chọn doanh nghiệp nào có khả năng gọi là nhịn thở lâu tức là oxy nhiều dự trữ nhiều tức là vay nợ vừa phải à, và có dòng tiền trong quá khứ rất mạnh đó thì, thì sẽ phù hợp hơn ví trong sắt thép thì có hòa phát nhưng mà rất thân quen trong tiêu dùng thì chúng ta có thì di động di động tức là mobile world đó thì thì là hai cái lĩnh vực vừa là cần thiết vừa là chính phủ có kích cầu ông Tùng có bổ sung gì thêm cái ngành nào sẽ hồi phục nhanh nhất sau khủng hoảng thực ra tôi nghĩ là đằng sau cái câu hỏi đấy ý là muốn cơ hội đầu tư nó nằm ở đâu đó <laughs> thực ra là ừ, xuất phát nhưng mà để trả lời câu hỏi đấy thì nhà đầu tư đi từ top down nó đi từ nền kinh tế đi từ ngành thì um, tùng tiếp cận ngoài cách tiếp cận đấy thì chúng ta có cách tiếp cận từ dưới lên nữa đúng không từ doanh nghiệp đi lên đó là xem là bản thân doanh nghiệp có tốt không ban lãnh đạo có tốt không và cái um, mức giá mua vào có rẻ hay không cho nên là ý tôi muốn nói là ngoài cái cách tiếp cận từ ngành đấy thì chúng ta còn nên tiếp cận từ phía bản thân cái doanh nghiệp đấy như thế nào đó chúng ta hiểu kỹ về doanh nghiệp nữa chứ không nên chỉ là chúng ta nhìn top down vì đôi khi top down cũng rất dễ, dễ sai ấy. Ok, như vậy là mặc dù còn rất nhiều ờ, câu hỏi của nhà đầu tư nhưng mà chúng ta cũng đã ờ, ờ, thảo luận khá là nhiều rồi nên là tôi xin summarize lại một vài điểm trước khi chúng ta kết thúc cái buổi thảo luận ngày hôm nay đúng không? thế thì à, trong cái chủ đề về thách thức và cơ hội trong khủng hoảng á, thì à, đầu tiên là so sánh với các cái cuộc à, khủng hoảng khác và lần này có đặc điểm như nào và các cái kịch bản ra sao thì cái quan điểm cũng chưa hoàn toàn thống nhất nhưng mà tuy nhiên thì cũng có panelist thì cho rằng là cuộc khủng hoảng lần này là tương đối nghiêm trọng Đấy. còn có phương án khác thì cho rằng là bây giờ mình cũng mới là ở giai đoạn uh, suy thoái thôi còn có khủng hoảng thực sự nghiêm trọng hay không thì chúng ta phải theo dõi tiếp đặc biệt là cái diễn biến của covid dài ngắn và các động thái chính sách xung quanh nó như nào à, tiếp cho câu trả lời thứ hai là về cơ hội và thách thức thì cái thách thức là đặt ra ở thời điểm này là cực kỳ lớn luôn chúng ta không thể biết được cái tiềm ẩn nó có thể đến mức như thế nào đúng không ạ và kinh nghiệm cho thấy là các cái dự báo trước đó thì đều không đúng và cái cái nghiêm trọng thực sự nó có thể lớn hơn chúng ta có thể nghĩ nhưng mà cơ hội sẽ có cho những ai mà có sự chuẩn bị tốt từ trước khủng hoảng đúng không ạ có sự dự phòng tốt phân bổ tài sản hợp lý và nói như anh Tùng là có một cái hành động khôn ngoan và quyết liệt đúng không ạ thì là như vậy à, phương án tài chính cá nhân chuẩn bị cho khủng hoảng thì ờ, cái việc này là mà ta phải chuẩn bị từ trước khi nó xảy ra cái nghiêm trọng nhất bằng cách là mình dự phòng trước những tình huống xấu xảy ra ví dụ như là tiền mặt dự phòng bảo hiểm này kia vân vân và phân bổ tài sản hợp lý giai đoạn này là nên chọn cái yếu tố thận trọng tránh xa những cái tài sản quá rủi ro đúng không và à, chúng ta tiếp tục có thể chọn cái phương án là thay vì là cố gắng đoán đáy đỉnh vốn là cực kỳ rủi ro thì chúng ta có thể lựa chọn một cái phương án mà có thể đầu tư một cách đều đặn và rải đều ra đúng không thì như vậy nó cũng sẽ ờ, mang lại cảm giác an tâm đầu tư uh, cho các nhà đầu tư nhiều hơn thì um, như vậy là qua hơn một tiếng rưỡi thảo luận thì uh, hy vọng là đã mang lại được góc nhìn cho nhà đầu tư có thêm cái phương án uh, cho mình uh, trong cái việc uh, đối mặt với cái cái cái thời kỳ rất là rủi ro uh, hiện tại và xin uh, cảm ơn uh, các bạn đã rất là uh, nhiệt tình uh, chia sẻ rất là nhiệt tình trong buổi hôm nay xin cảm ơn các anh uh, xin tạm biệt cả nhà tôi